Alo, các vị có nghe rõ không? <clears throat> các vị có nghe rõ không? Dạ, hôm nay uh, chúng ta nó nóng quá nóng đi. Nghĩa là hôm nay chúng tôi đây là là vừa giảng bà con nó cầm này nè. Nóng dữ lắm, rất là nóng. yeah, chạy mỡ đúng bữa nay chạy mỡ luôn nếu mà bà con thấy nóng quá hay là mình mình mình dẹp đi à, là, là <laughs> tôi thấy nói tôi chạy mỡ là tôi thấy thua rồi yeah. Dạ. <laughs> bữa nay mình à, mình học cái uh, kinh uh, kinh tham kinh tham mà của cái cô giọt mưa này của uh, của giọt mưa của bỏ vô rồi chúng ta uhm. ở đây ờ, trong chú giải giải thích cái chữ tham này nó có nghĩa là năm dục á ừ, tham trong năm dục á. nhớ nha tham trong năm dục tại sao nó tại sao mà có lúc tham ái là chỉ chung cho ba ái dục sắc vô sắc ừ, có chỗ lại nói cho riêng cái tham dục là sao ta bởi nó như thế này nó như thế này mình cứ giả định cái tham ái nó là một cái gọi cây thì cái dục nó là gốc dục nó là gốc đây là lý do vì sao nhớ nha các vị nghe kỹ nha à, nếu giả định nó tham ái nó làm cội cây ấy, thì cái cái cái dục ái đó, cái tham ái trong dục trong năm cái vật chất sắc kinh khí vị xúc nó lại lại lại gốc của tất cả là vì sao là vì ở trong cái dòng chảy luân hồi đó chúng ta lâu lâu mới có một lần lâu lâu mới có một lần gặp được minh sư thiện hữu và điều kiện thích hợp để mà mình tu thiền đắc thiền sanh về phạm thiên lâu lâu mới có một lần như vậy nha và sanh về bẩm đi sống cho đã đời cho hết tuổi thọ rồi đó chúng ta ừ, đâu còn chỗ nào đi nữa có một số rất là hiếm từ cõi thấp họ tiếp tục họ lên cõi cao cao cao cao nữa nhưng mà đó là số rất là hiếm thứ hai lên tới trên cái cõi cao nhất phi tưởng phi, phi tưởng rồi đó thì sao họ cũng phải quay trở xuống cõi dục thôi đó là cái luật miễn là anh còn phạm miễn là anh còn phạm đó, nha rồi trong rung thế nào có người thắc mắc họ cái dục làm gì nó mạnh như vậy đơn giản là nãy nó mới nói rồi trong cái dòng đường chảy lưng hồi của mình là cái dục nó là cái mạnh nhất bởi vì nó là cái thấp nhất và tại sao nó thấp nhất mà nó mạnh nhất là bởi vì cái thấp nhất là cái mà mình không cần nỗ lực vẫn đến được với nó thì nó là chỗ thấp nhất nha à, còn cây cao đó ví dụ như có nhánh cây dầu nó cách mặt đất một mét thì mình cũng phải có một tí cố gắng mình mới lên được cái nhánh cây đó còn cái gốc cây thì mình không cần phải cố gắng nha hoặc là bây giờ mình thấy có cái lô cái hố có cái lỗ nào đó mình muốn xuống nó dễ lắm cái giếng mình muốn xuống dễ lắm mình cứ cần mình buông tay là xuống tới tới đáy luôn nha nhưng mà để chinh phục cái độ cao là chúng ta cần đến một sự nỗ lực một sự cố gắng một sự quyết tâm tối thiểu nữa đó nha đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai trong cái dòng chảy luân hồi vô thủy cái nghiệp tha mái trong tâm dục của mình nó rất mạnh mạnh nhất trong các ái mạnh nhất so với ái trong thiền sắc thiền vô sắc à, thì cái ái mà trong năm dục của mình nó mạnh nhất cho nên một kiếp nào đó mà mình may mắn mà gặp minh sư thiện hữu mà về trời về phẩm thiên đó, ở đã đời cho hết tuổi thọ xong đó thì sao ta cái ngày hè vacation của mình nó đã hết Cái tiền mà mình tiêu pha sung sướng trên đường đi du lịch hết Bây giờ mình phải trở về với cái căn hộ cấp 4 của mình, cao hai mét, rưỡi, tôn xi măng, thấp lè tè, nóng, gọi là, chảy mỡ. Chung quanh nó là coi như cống rãnh đống rác tùm lum hết, không, Bởi vì đó là cái nhà của mình hộ khẩu mình cái sổ đỏ mình nằm ở đó nha cái sổ đỏ mình nằm nó có hộ khẩu mình nằm đó cho nên sau khi mà đi Thái Lan Singapore rồi du lịch rồi đã đời rồi trở về rồi trở về căn hộ xuống căn hộ cấp 4 nha vì sao vì cái tài sản căn bản của chúng ta xưa nay chỉ là căn hộ đó trong khi người ta bên nhà quận 3 quận 1 quận 10 đó, người ta đi cho đã xong người ta về đó người ta vô trong một cái chỗ sang trọng À, saga Taj Mahal của Khải Siêu rồi ở trong còn mình thì không mình đó là coi như mình đi đã xong mình phải trở về cái căn hộ cấp 4 vì sao vì đó là cái tài sản của mình nó là cái gốc gác của mình trên cái mảnh đất quê hương Việt Nam nha ở đây cũng vậy bao nhiêu kiếp sinh tử luân hồi thì cái vốn liếng của chúng ta là tập trung hết trong cái dục hôm nay mà chúng ta biết đạo rồi biết là ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo đều là khổ biết rồi vậy chứ bây giờ hỏi có thích má lạnh không thích không rồi có thích nhiều tiền không thích có thích sở hữu nhiều tài sản trong và ngoài nước không thích à, rồi hỏi nhỏ nhỏ mấy ông mà còn khỏe họ có thích bà nhỏ thích phụng gì không ông cũng giáo giác dòm tới dòm lui mà cũng nói nhỏ thích đó là chưa kể phụ nữ phụ nữ họ cũng muốn có cuộc nhì chứ nha coi như là mình nói mình là phật tử mình nói mình là biết đạo mình là thế này mình thế kia nhưng mà cái căn bản của người mình đó là năm dục là gốc đó mình muốn hiểu mà muốn hiểu tại sao mà đây nhắm tới dục là vậy đó bởi vì cái thứ nhất <clears throat> nó là cái thấp nhất không cần nỗ lực tự động có mặt ở đó thứ hai chính vì không cần nỗ lực cho nên nhiều đời chúng ta đã gọi là đầu tư vô nó quá nhiều cho nên hôm nay trong cái cõi cây tham ái ấy tham dục được xem là gốc chính vì nó là gốc cho nên quý vị thấy tu đầu quên ấy, cắt đứt dục ái lộng ờ, cắt đứt thân kiến và hoài nghi một cái người mà không còn thân kiến hoài nghi nữa thì cái ái người đó nó chỉ còn có một nửa thôi một nửa thôi. Uh-huh. Ừ nói theo thì đà mới còn có một nửa thôi. có nghĩa là họ chỉ còn thích nhưng mà thích bằng cái tâm tham không có tà kiến ừ. họ họ có thích nhưng mà họ thích trong cái nhận thức rõ ràng của một người biết chuyện à, ví dụ như bây giờ mình ờ, đang ờ, bị giam tôi nói hoài mình đang ở trong nhà tù mình thấy hoa đẹp mình cũng biết nó đẹp vậy mình cũng thích vậy nhưng mà chỉ cần nhớ nó thân phận tù đài cái mình hoài mình là cái người mà bị bị bệnh là kỳ cuối ờ, bác sĩ nó còn 3 tháng 6 tháng mình đi bây giờ có cho đi nước ngoài mà nhìn mà thấy bao nhiêu cái cảnh vàng son nhung lụa không hoa viên hải đảo đẹp tôi xin cỡ nào đi nữa đó, thì mình cứ nhớ tới cái chuyện là mình còn mấy tháng nữa là mình, mình, mình vô hòm rồi không mình nghĩ tới đó là coi như là tất cả nó đều nguội hết mặc dù quay phim chụp hình thì thấy quý vị cũng tươi cười rồi nhưng mà đâu ai biết đằng sau nụ cười đó là một cái nỗi âu lo đau đớn gì lắm mai biết hết nha vì tôi đồ quần cũng vậy vì đó mình thấy quỷ đó cũng y như mình vậy đó cũng nếu mà nhà giàu thì cũng quần là áo lụa xe rồi kiệu rồi cái hầu hạ rồi cái đã lắm à, rồi nếu mà vị đó là nghèo thì mình thấy vị đó cũng quần quật một nắng hai sương rồi bán lưng cho trời làm ngoài đồng ngoài xá rồi coi như cũng khổ cực mình thấy trộn cái người chứ ông này tôi tôi đùa vợn chứ ông còn mê gia đình lắm ông còn cắm đầu ông đầu tư cho cái gia đình cho vợ cho con phải trách nhiệm ông làm vậy thôi chứ người không còn thân kiến hoài nghi đó thì cuộc đời nói với họ là nó chỉ còn là có chừng 10 phần trăm ừ. mười phần trăm mà đã vậy cái 10 phần trăm ấy được họ gọi là đánh giá theo cái kiểu rất là khác so với chúng ta nha yeah. Rồi. à, nên tới cái vị mà tôi đưa đà nó thì cái gọi là dục ái và sân nó giảm thêm một lớp nữa và cuối cùng là lên tới cái vị <clears throat> mà anh anh hàm dứt hẳn dục ái và sân dục ái đó nghĩa là niềm đam mê trong năm năm dục vật chất còn sân đó là sự bất mãn trong năm dục vật chất không? mà cái người mà đã dứt hẳn hai cái phiền não này rồi đó thì coi như là cái khả năng sinh tử hạn càng thêm phần hạn chế cái hồi mà đắc sơ quả tu đầu quần đó là coi như người ta đã là hạn chế biết bao nhiêu rồi ừ bao nhiêu dòng bao nhiêu cái đời sanh tử bây giờ chỉ còn là có 7 kiếp là mình thấy số 7 nó quá ít so với cái dòng luân hồi gọi là thâm thẩm, cái dòng luân hồi mà qua đó sữa mẹ mình bú nhiều hơn bốn biển nước mắt mình khóc ra nhiều hơn bốn biển ừ, máu mình chảy ra vì bệnh hoạn vì tai nạn nhiều hơn bốn biển mồ hôi máu nước mắt không? của mình đổ ra nhiều hơn bốn biển thì thử hỏi chứ còn sót là bảy kiếp nó đáng cái gì không bởi vì sao vậy vì đối với họ cái dục ái đó nó đã giảm coi như là không vừa là 99 phần trăm mặc dù mình trong a di đàm nó là ờ, a la hà tư đà hàm giảm nhẹ thật ra cái tu đầu quên đó là người ta đã giảm 99 phần trăm cho nên người ta không còn khả năng tái sanh nhiều người ta đi còn bảy kiếp thôi nha. Còn mình mình thấy cái số số mình thấy cái diện mà trong 10 cái kiến sử mà mình thấy họ giảm có hai cái mình nghĩ trời đâu có bao nhiêu không cái hai này là cái góc cái hai này cái góc của 10 mười kiến sử thân kiến mình rồi từ cái thân kiến mình đi nó mới ra nó lòi ra cái giới cấm thủ cấm thủ thì kể cho vui vậy thôi chứ thật ra cái gốc là hai cái kia nha thì giới cấm thủ nó nó là cái gì nó là cái sự à, là nhận thức sai lệch trong đường lối hành trì thế nào là sai lệch không hướng tới diệt đế mà không đúng với tinh thần của đạo đệ thì gọi là giới cấm thủ nha đừng nói hành trì tụng niệm tầm bảy tầm ba rồi bùa phép rồi chống đầu trồng chuối rồi lõa thể rồi bôi phân bò lên người rồi chịu nóng chịu lạnh rồi ăn rồi thở lửa ăn rồi đọc ba cái chú ba cái kinh gì quái gỡ tán dương mấy cái gì thần tiên ờ, năm non bảy núi vậy đó gọi là giới cấm thủ nha cái tinh thần của bác chánh đạo là gì là anh tôi kiểu gì không biết nhưng mà lấy cái bác chánh đạo làm gốc là cái mẫu số chung của tất cả những người cầu giải thoát nhớ nha ừ. tất cả các môn nào như có một lần đó bà bà gì bà gì quên cái bà, bà di mẫu được phật là bà kiều đàm kiều đàm di mẫu là bà của tâm nhi và tới bà hỏi đức phật cái bạch thế tôn mai này khi thế tôn không còn nữa và hỏi giùm người đời sao chứ bà biết bà đi đi đi đi, đi, đi, đi ờ, sắp đi rồi nhưng mà bà vẫn hỏi cho đám đám khác bà hỏi vì chứ mai này là thế tôn không còn nữa rồi ai cũng nói là họ xưng họ là phật tử là đệ tử thế tôn ai cũng nói giáo lý của họ là lời phật thì những người đời sau họ biết dựa vào đâu để mà họ xác định xác minh xác chứng à, cái nào là lời dạy của thế tôn thì đức phật kỳ dạy rằng cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, con đường hành trì nào mà người ta càng theo đuổi nó, nó mà người ta càng trở nên dễ nuôi nuôi với mấy vui nha dễ nuôi nghĩa là dễ nuôi là sao ta cái đó mình mệt quá thì cái này phải giải thích dễ nuôi nghĩa là cái gì ăn cũng được cái gì cũng giọng và mồm được hết vậy đó dễ nuôi thứ hai nữa là càng, càng cái con đường nào mà càng hành trì đó càng thích ở một mình xa lánh đám đông cái con đường hành trì nào mà càng theo đuổi đó mà càng được an lạc chứ còn tu riết mà nó mỏi mòn mặt mũi xanh lè xanh lét đầu óc bạc nhự cái đó không đúng tu là phải người người nó sảng khoái nhìn sung sướng an lạc hạnh phúc không càng tu càng lạc càng tu càng thích ở một mình càng tu càng thêm thuần tinh tấn càng tu càng thêm trí tuệ đó thì cái pháp môn đó là lời dạy của như lai còn ờ, họ tu cái kiểu gì đó ờ, mà càng tu càng thích đám đông càng tu càng cái càng kén cá chọn canh ờ, trong nhu cầu vật chất càng tu mà coi như là càng đàn đứng quần tụ đông đảo càng tu mà trí tuệ hao mòn mặt mũi thì đau khổ không thân không an tâm không lạc ví dụ như vậy càng tu mà càng biến lười bê trễ xa đà tụt dốc à, thì cái đó pháp môn nó không đúng nha thì tất cả những cái đó nó nằm hết ở trong cái gọi là giới cấm thủ chỉ cần sai cái tinh thần của bác chánh đạo là giới cấm thủ hết Đấy. cho nên từ đó là chỉ riêng cái chữ tha mà tôi giải thích nó bao la như vậy tại sao ở đây là nhắm cái dục cái dục đó là gốc giống như cái cây bây giờ nó cao 800 mét thì nữa kệ đó mình cứ xử cái gốc là xong nha không biết nói rồi con hiểu không còn mà con được cái không hiểu tối nay tôi chỉ cho cái nhà mình mà còn gỗ còn gỗ chân cột bằng gỗ ừ. quý vị lấy lấy ờ, đồ vẽ đó bị chúng nhúng nhúng xăng nhúng xăng hay là nhúng dầu dầu hôi rồi quấn khẩu cột mình đốt mình đố thử rồi thì mình cháy hết cái cái, cái chân cột rồi thì cái nhà nó còn không thì mình nói mà cũng tin mình thử rồi à, mình không được mình đừng đụng gì cái trên đó nha mình đừng có đụng mình cứ lấy cái cho nên mình mình lấy miếng giải đó mình nhúng vào quấn dưới gốc cột rồi đốt ừ, đốt coi nó ví dụ như cái nguyên cây nó cao vậy đó mà mình đã trái cái, cái chân cột rồi cái nhà có sao không mình làm thử đó nào làm thử nha nhưng mà trước khi làm thì mình sơ tán gia đình với tài sản quý ra ngoài trước nha rồi rồi ờ, cây cũng vậy ờ, cây mình đốn thử dưới cỡ trên nó còn không ừ. thử vậy đó thử nó cũng vui à, đó, bây giờ chị anh thấy ở đây là chỉ nhắc tới cái gọi là, là tham ma tham dục thôi để mình coi thường mình nói trời ơi phải nói cái gì cao siêu chứ còn tham dục nó thấp kém mà đúng chính vì nó thấp nó mới lớn chuyện nó thấp nó mới lại gốc nha nó thấp nó mới lại gốc ừ. thấp nó mới lại gốc bây giờ tiếp theo đó ngày dạy mình là muốn chấm dứt cái dục thì sau đây là những pháp cần phải tu tập cái thứ nhất là quán vô thường qua cái tánh sinh diệt uhm, nói cho đủ phải vậy nè quán vô thường qua cái tánh sinh diệt có nghĩa là không có cái gì ở trên đời này mà nó còn hoài không mà trước khi mà anh quán cái vô thường quán cái tánh vô thường cái tánh mong manh cái tánh tạm bỡ cái tánh phù du cái tánh ảo hóa của vạn vật uh, trong trời đất vũ trụ thì chuyện đầu tiên là anh ngó anh trước trong kinh dạy như vậy chuyện đầu tiên là anh ngó anh trước vì sao vì anh thấy anh là bọt nước là mù sương rồi thì toàn bộ các bạn còn lại không thành vấn đề trong rung hiểu này không ta alo trong rung hiểu này không khi mình quán vô thường qua cái tánh sách gì đó là chuyện đầu tiên là mình quán mình trước bởi vì sao là bởi vì khi mà anh ý thức được rằng anh chỉ là bong bóng anh là cái bọt nước thì cái còn lại dầu nó có 8 tỷ năm một ngàn tỷ một triệu tỷ năm thì mặt xác mà cái chuyện đầu tiên anh nói anh trước quán nội thân nên thân là trước rồi tiếp theo nó mới quán ngoại thân chuyện đầu tiên là nội thân nó hoạt động đó mà quán cách nào mà anh ngồi mình ngó lại coi ngồi yên lại cái này phải chánh niệm thôi thế nào mà mà ngồi mà tưởng tượng suy diễn lý luận hình dung không có phải ngồi chánh niệm rồi. anh ngồi giùm tôi 5 phút anh coi coi anh ngồi nổi không anh ngồi 5 phút bắt đầu á cái đầu mình làm việc lỗ tai nó danh phải xài cái chữ danh mới đúng lỗ tai nó danh nó lắng nghe nó làm việc rồi con mắt nó danh nó, nó nhìn mà nói mình ngồi thì với luôn mũi mình lúc nó đang ở trong cái tình trạng là tổng động viên nó đang chờ chứ có cái mùi nó thoáng qua một phát là nó biết liền coi như là sáu căn nó luôn luôn trong cái tình trạng vô thường biến diệt để mà lưng phiên thế chỗ cho nhau đó nó lại căn còn cảnh lúc thì cảnh này lúc thì cảnh kia cảm giác lúc dễ chịu lúc khó chịu rồi tánh thì ngát tức là hành quẩn sát quẩn là nó vô thường hồi nãy đâu có mỏi gì nó mỏi nãy nó đâu có mồ hôi gì nó đổ mồ hôi không? Ờ. sát quẩn còn thở quẩn là hình là cái cảm giác thân tâm hồi nãy cảm giác hồi nãy nó khác bây giờ lại khác còn tưởng quẩn hồi nãy mình không có chú ý đến cái này mình không có chú ý đến cái kia mình hồi nãy mình mình đâu mình mới vô ngồi mình đã lắm mình ngồi mình nghĩ trời mình ngon quá mình hay quá mình ngồi thiền hay quá nhưng mà lúc sau là mình mình bắt đầu mình thấy nó nực bắt đầu mình tự hỏi sao nay không có gió ta À, đúng rồi, bên đây là 30 tháng 6 Như vậy là vô giữa hè rồi. Thì khi mà mình hỏi tại sao không có gió ta là lúc mình đã là tưởng ngữ nó làm việc rồi nha. Rồi bắt đầu mình mới tính tiếp là à, bữa nay là giữa tháng 6, đó, đó là tưởng ngữ. Rồi giữa hè rồi đó, đó là là tưởng ngữ nói chung lúc là cái tưởng mình nó nó chuyển qua một niệm khác, đó là vô thường của tưởng ngữ. Còn hành quẩn hồi nãy mình mới vô ngồi mình tâm lầm bây giờ tâm bất thiện, các vị nghe kể không? Uhm đó cái vô thường tưởng vững à, đó chưa kể là mỗi cái tâm thị ác nó lại sanh diệt liên tục trong từng cái tâm lộ cái đó chỉ nó chuyên môn mới hồi đập máy luôn nha còn cái thức quẩn là nó là sáu sáu thức đó có nghĩa là hồi mắt làm việc hồi tay làm việc rồi cái gì thì cái chuyện đầu tiên là hành giả phải tránh niệm à, ngồi yên lại tôi không kêu có bị sống chậm nha tôi chưa ngồi yên lại không thư thả chứ tôi không kêu chậm tôi ừ, ghét quá là tôi ghét cái chậm lắm thì đâu mà thì riết nó nhìn nó làm nhiều ba đau mới hết thì à, thì riết nó lờ đờ nó có đúng mới vô thì thiền sư kia mình chậm đó, thì mình hiểu tại sao kêu chậm là tại vì thiền sư không có muốn mình lăn xăng thiền sư kia mình phải trải qua một giai đoạn giống như chuyển tiếp bàn giao vậy đó. nhưng mà không phải ai cũng vậy nếu mình thấy mình vẫn sinh hoạt bình thường mình chánh niệm thì cứ bình thường chứ tôi không kêu chậm cái sinh hoạt bình thường mà dĩ nhiên đừng có dục chạc lóc chóc hấp tấp nông nổi manh động thì không nhưng mà cái sinh hoạt bình thường bình thường bình thường bình thường Đấy. À. Ừ. thì khi mà anh sống mà chánh niệm không? lâu ngày tự nhiên cái trên cái nền chánh niệm ấy cái trí nó mới có mặt cái trí nó có mặt để anh thấy à thì ra từ thân tới tâm mình cách đây năm phút bây giờ nó hoàn toàn thay đổi nó không phải là con người cũ nữa. Là, là quán cái vô thường trên cái tánh sanh diệt là gì à, rồi đó là chưa kể cái bối cảnh viêm quán nội thân trước đi thân cái tâm mình lúc dễ chịu lúc khó chịu lúc nực lúc mát cái tâm mà lúc ác lúc thiện lúc này lúc kia à, là quán vô thường rồi nếu mà mình mình trong rừng mà nhất là trời đang nóng và con nghe tôi giảng vậy đó nghe nó mệt nghe nó thấm bữa nào mát mát nghe là cái chỗ này nghe lại thì tôi nhắc lại một lần nữa dành thời giờ sống chánh niệm càng nhiều càng tốt thì sẽ hiểu được lời Phật khi người không sống chánh niệm nha lời Phật là coi như là mình không có cách nào cách nào mình, mình hiểu nổi còn mình mở kinh mình thấy bài kinh thì sáng mà nhưng mà không cái mà mọi người thất niệm mà hiểu được nó rất là hời hợt phải sống chánh niệm khi mà anh sống chánh niệm anh thấy cái thân tâm này nó vô thường đúng như lời phật rồi đó thì tự nhiên anh nhìn những cái đề khác nó, nó lại khác đi tôi ví dụ này tôi ví dụ tôi ví dụ những cái đề tài như thấy nó đã quá. rồi ví dụ như đề tài bố thí đi à, bố thí thì bố thí thì nó không bắt mới vụ tu tứ niệm xứ đâu nó mất mới hết à, bố thí là mình mình có cái lòng mình đem cái như thì là chắc mình có mình chia sẻ người khác đâu mắc mới tu hành không có mắc mới nhưng không khi mà anh là hành giả lâu năm rồi đó anh hành giả lâu năm rồi lâu ngày lâu tháng nhiều tháng rồi khi mình bố thí nó ngộ lắm nó ngộ chỗ nào hồi xưa là anh thấy anh khoái là móc túi ra anh cho nhất là anh là hơi có chút định tiền rủng rỉnh đi chùa đó gặp cái gì cũng móc ra để chị để chị em đấy để chị em đừng dành chị nha là nói nghe đã nhưng mà tới lúc bởi vì có chánh niệm quý vị ngon là lúc mà mình sung lên nó toàn tập nam không à tin tôi đi tin tôi đi phạm ba không em em em em bữa nay để chị trả cho em sư sư sư để con bệnh ngày ngày để con cũng qua nghĩ quá lắm nhưng mà thật ra toàn tâm tham không có dám hiện đâu tham gì tham danh tham danh à, muốn người ta biết hoặc là lúc nó cao hứng cao hứng quá thì nó đã đời quá nó dành Đã. chứ bây giờ có ngon á không tôi này tôi này tôi vừa thách mà vừa đang nghĩ quý vị có ngon á quý vị dám đi lòn lỗi trong những cái chùa mà hẻo lánh mà ngày thường dám dám dám đi kiếm tăng ni mà nghèo khổ mà không có lẽ lọc gì hết kiếm cái ngày thường đó lòn lòn lòn lòn đi vô cái chùa nghèo mà vô danh nó mày thấy hết dám vô đó làm phước không không dám nó tốn tiền mà không được gì hết trơn phải là chùa to phật lớn yeah cỡ là tầm là như là bủ long là, là, nam tông pháp quan giác quan kỳ viên được giữ dữ gì đó sợ lợi phật đài với chùa bự vậy đó chùa mà có phật tử tới đông đó mình mới nhào cho nó mình trước hết là quần là áo lụa rồi vàng đeo đỏ tay không rồi bắt đầu mới là nhào vô chỗ nào mà cười vẻ mà người ta chú ý nhiều nhất vô mà, mà thò tay thò chân rồi bắt đầu khoe mẹ cúng dường người ta mới nhìn người ta mới thấy chứ còn bình thường nó có ngon nó kiếm cái chùa quạnh yêu đó cái tăng ni mà nó bệnh què què quạ trong hốc và đó vô nó cúng đi đó biết bao nhiêu tăng ni vô danh nằm trong rên rên rên siết ngày đêm ai cúng gì đâu Đây. mà thử mà khiên được cái tăng ni đó mà ra cái chùa lớn là, là, là, là đếm tiền mỗi tại luôn vì sao là vì đa và vi chủ mình toàn là háo danh không cúng người ta biết yeah cho nên đó mình mới thấy ồ thì ra khi anh tu tới niệm xứ rồi đó ngay trong cái chuyện bố thí là nó cũng khác này. khi mà anh mới vừa chớm cái ý háo danh là cái niệm nó báo liền nó báo này háo danh này nha háo danh là hảo lúc mình thấy mà người ta mà cúng nhiều mình mình bật là cái niệm nó báo liền đó nó cái này ganh tị nha nó báo liền vậy đó ừ. nó báo liền còn cái thứ mà không có chánh niệm là tu cả đời tu đến như lão la có pháp danh rồi tụi đứng rồi đại thí chủ rồi tên mà tuổi thì bản như vàng bia đá rồi tôi lúc nhưng mà cả đời kiếm một lần bố thí đúng nghĩa không ra cho cái gì một lần bố thí mà đúng nghĩa không ra mà kêu tiền nó tốn mấy chục tỷ rồi mấy chục tỷ rồi biết không mấy chục tỷ mà bố thí đúng nghĩa không ra gớm vậy thôi ừ. tôi không có phải là tôi chê mấy người đó là không có phước nhưng mà cái điều cái phước đó rất là tật nguyên vì nói theo Adidas khi mình tháo danh tháo lợi gì đó thì nó mà mình làm việc lành thì nó vẫn chân chân chân chen như nó chút đỉnh cũng giống như khi mình làm ác dầu mình có e ngại mình có bất đắc dĩ gì đó nhưng mà đã là việc ác thì thế nào tâm ác cũng chen chen chen chen vô chút đỉnh Đấy. nói chung là việc thiện thì dầu sao cũng tốt việc việc ác vậy thôi chứ còn mình nếu mà người có học đạo có tu chánh niệm thì họ thấy họ nghĩ là họ ngó là họ nó kỳ lắm mình nhìn là mình nó kỳ lắm không? mình kỳ cục lắm à, mà khi mà quý vị thấy quý vị kỳ cục á thì cũng là lúc quý vị thấy ồ cái con người mình lúc vậy lúc khác đó chính là vô thường dạ, đó là vô thường đó là vô thường của, của tâm ấy còn vô thường của thân thì thôi ngàn trùng hồi nãy nó có nóng thì nó nóng quá rồi nóng hồi nãy nó có mỏi thì nó mỏi quá rồi mỏi chưa kể đó. trọng bình trọng bình trọng bình mình ập xuống thì trời cứu lúc đó nó thấm cái vô thường quý vị nói là quý vị tập fitness wellness gì không tập tùm lum tôi báo cho quý vị có tin buồn bị cái bệnh gì không cần biết mà chỉ cần cái bị nằm yên trong 6 tháng teo cơ những cái đường cong đường thẳng đường vòng đường carbon đường hyperbol nhiều trước đây đó. khi mà nó đã mà nằm liệt thì 6 tháng mà nó teo cơ đó giờ phấn son lụa là biết bao nhiêu bây giờ mà nó có chuyện gì nó nằm yên một chỗ rồi không tiêu tiểu trây trét hôi hám rồi đó. là bạn bè rồi, tình yêu gì đó nó sách nón nó sách dép nó chạy hết tin tôi đi ừ. à, tin tôi đi mà người đầu tiên tôi ớn là tôi tôi nghe là quý vị mà nằm 6 tháng rồi tôi cũng tới thăm tôi cũng ngại nữa. ngồi đâu ngồi đâu hôm nay là quý vị nằm trong phòng rồi tôi tôi ngồi phòng khách à thì gia đình cũng phải bắt cái ghế cho tôi vô dầu không vô sâu lắm nữa chứ cũng phải ngồi ngoài cửa để nhìn quý vị chứ đó. mọi gì tưởng tượng cái kiểu ở Việt Nam mình không thấy bà cái này nó trong để quạt máy nó hút cái mũ gì nó thổi vô mặt của tôi quý vị nghĩ là tôi có thể nào tôi ngồi tôi tiếng pháp bữa nay tôi xì ra quý vị biết nhiều cái cái mà thâm cung bí sự tụng kinh nó ngán dữ lắm tụng hợp cho mấy cái người đó ông sư còn sợ mà ừ. lúc mà cúng dường thì mình quan hỷ đó chứ còn lúc tụng mà thấy cái tướng mà nó nằm ở ghê đó nha nói cho các vị biết để mà các vị đừng có ngồi mà làm thơ nha đừng có ngồi mà dạch mộng nha à, quán vô thường là quán vậy đó. quán là thầy trời đất chưa cái thở nào cái gì cũng có mà bây giờ cái gì cũng không thì trời đó, đó là quán vô thường thứ hai đó là quán khổ trong cái vô thường hồi nãy giờ tôi đã nói rồi nhưng bây giờ tôi vẫn tô đậm tô đậm lại quán khổ cái vô thường là sao chính vì có cái vô thường cho nên nó mới có cái khổ không có cái ngọt nào mà nó cứ đứng ngoài nó cho mình hưởng chị nó không bao giờ có vì hai lẽ thứ nhất điều kiện mà tạo ra cái ngọt nó vốn dĩ nó là đồ ráp vốn dĩ nó là vô thượng thì nếu mà nó là đồ ráp thì nó là điều kiện cho người ta mà nó vô thường thì cái mà nó hỗ trợ cũng vô thường theo tôi ví dụ như việt nam mình các chị thấy mấy cái công trình xây dựng mình nó cứ sập hoài làm cầu thì sập cầu mà làm nhà thì sập nhà tại sao vậy cái dàn giáo yếu quá đi các vị có dịp các vị gọi là vô internet thì chị coi cái dàn giáo của nước ngoài nó làm mình nhìn cái dàn giáo cách đây mấy năm tôi gặp cái dàn của đức mà tới hồi sửa chỗ gần trú xứ tôi tôi đi học đi ngang mỗi ngày tôi thấy tôi nghĩ đến bụng thôi tôi nghĩ độ cái này mình thả dán lên là mình ở suốt đời luôn cái dàn giáo của nó nha nó ráp rất là nhanh nó ráp rất là nhanh không? nhưng mà nó ăn khóp mà nó chắc chắn gì lắm thằng tây thằng đức thằng nào thằng nấy cái tướng như con gấu mẹ vậy đó không mà nó đi không có chút chích không ờ, cái dàn giáo người ta từ chất liệu cái phẩm chất mà cho tới cái kỹ thuật ngon lành lắm không? tức là ngày mà nó tháo ra mình thấy mình tiếc nó trụ cái này mà nó cho mình cái này mình là cái nhà mình ở cũng được đó nha mà khi mà cái dàn giáo mà nó chắc rồi thì cái, cái công trình nó mới là thi công nó mới ok còn cái thứ mà cái dàn giáo mà nó còn phiều cái này đó, bằng tre rồi bằng gỗ tạp tao đóng tấp tấp tấp tấp tấp tấp tấp bằng mấy cái đinh mà ba phân hai phân với mình đó thì tôi thấy cái gì đứng là tôi đang làm nổi da gà rồi nha chứ đừng có nói mà kêu tôi leo lên ghê quá đi đó thì cũng vậy khi mà cái điều kiện cho các cái vị ngọt ờ, mà nó nó nó đã mong manh thì bản thân cái vị ngọt nó cũng mong manh cái lâu đài đó nó xây bằng cát thì bản cái bản chất của cát là mong manh mà gặp thủy triều đó mà, mà lúc mà, mà hoàng hôn đó là nó tràn lên là cát là đã mong manh mà gặp nước nữa thì cái lâu đài cái là bị còn ừ. những cái điều kiện mà nó tạo nên cái nụ cười cho quý vị những điều kiện mà nó tạo nên cái sự thoải mái cho quý vị bản thân của tụi nó đã là xài không được rồi nha thế là những cái nụ cười những niềm vui những cái gì ngọt ngào trong đời sống bản thân nó cũng không bền là vì cái ừ. điều kiện mà tạo nên chúng đã mong manh thì chúng làm sao mà được à, nó giống như mà cái vị tương tự nhà quê mình cũng có vụ mà mấy đứa mấy đứa nít mà nó bồng em đó. bản thân nó là đã là suy dinh dưỡng gầy còm mà nó bồng đứa con nít nó bồng kiểu gì nó bồng riết mà nó ẹo cái, cái, cái hông qua một bên luôn nó lạc lẹ như vậy nó biết bà con có thấy đâu mình muốn bồng người ta mà đôi khi mình nó mình bọng không nổi cái tướng mình nó là nó suy dinh dưỡng à, trong rừng có thấy cái đâu ừ. đúng là trên nguyên tắc mình bồng người ta là mình phải vững vàng mình phải khỏe mạnh mình mới bồng mình đằng này cái đứa bồng nó nó còn ốm hơn cái đứa được bồng nữa đó thì ở đây cũng vậy tất cả những cái hạnh phúc của chúng ta nó giống như những đứa bé đứa bé bụng bẩm còn cái hạnh phúc của còn rồi cái điều kiện mà hỗ trợ cho những hạnh phúc ấy thì giống như một đứa đứa chị mà coi như tông teo vậy sao bọng thì hãy nếu bọng mà nó đuối nó phải thả xuống thôi nha nhớ cái đó cho nên quán khổ trong vô thường là quán như vậy đó quán à thì ra chính vì mọi sự không bền cho nên tất cả những gì mà tự gọi là vị ngọt nó cũng sẽ đổi nó ra đi nha tất cả đó là nói trên mặt nổi rồi nói trên mặt chìm lên ở độ sâu thì nó như thế này mọi thứ nó phải vô thường thì mình mới có thấy hạnh phúc mọi thứ đứng yên không hạnh phúc cái câu này phải ghi nha mọi thứ nó phải có vô thường nó phải có thay đổi mình mới thấy hạnh phúc là vì sao vì mình phải có đói thì ăn nó mới ngon mình phải có khác mình uống nó mới đã mình là có mỏi có mệt có buồn ngủ mình nằm nó sướng không Ờ, nói chung là mình tất cả những hạnh phúc của mình đều đến từ những cái thuốc bắc, từ những cái thuốc bắc của thần tâm. Ừm, mà tại sao có thuốc bắc? Hồi nãy có, hồi nãy không thúc, giờ hổng thúc, đó là vô thường. Từ cái vô thường đó nó dẫn đến cái thuốc bắc, thì cái thuốc bắc đó tiếng Pali gọi là Bi-linh á. Bi-linh nè, thuốc bắc vùng vách nó đẩy nó đẩy mà nó đẩy có nghĩa là cứ là là, là chính vì thân xa thân tâm nó vô thường cho nên nó là mọi thứ nó bị đẩy cái này nó đẩy cái kia cái đẩy cái nào mà chính vì đẩy nó mới nảy sinh nhu cầu từ thúc bách nó nảy ra nhu cầu đó và nếu mà ta đáp ứng được những cái nhu cầu ấy thì ta gọi là hạnh phúc còn nếu mà ta không đáp ứng được thì ta bèn gọi cái sự bất lực ấy là đau khổ cho nên nó có cái câu là không hề có hạnh phúc chỉ có giải pháp là như vậy chỉ có giải pháp là đời chữ giải pháp có nghĩa là chính vì vô thường cho nên ờ, cái nhu cầu của chúng ta nó mới liên tục thay đổi à, vì chính vì cái sự thúc bách của các nhu cầu cho nên ờ, là chúng ta phải một đời ngược xuôi tần tạo Đấy. cái tên nhà nghèo thì nó ngược xuôi kiểu của nhà nghèo mà cái tên nhà giàu thì nó ngược xuôi kiểu của nhà giàu nha mà nói chung là ta nào trong cuộc đời này cũng phải sống bằng cái sự thúc bắt và sự ngược xuôi à, à, nghĩ kỹ được quý vị nói như quý vị có 800 tỷ đúng không dạ, chứ mỗi ngày quý vị cũng phải coi ăn uống làm sao chúng tôi là máu nó lên đường nó xuống đường nó lên rồi tùm lum hết vấn đề sức khỏe tùm lum hết giàu lắm mà càng giàu nó càng sẽ chết mà nó càng sẽ chết nó càng để ý nó càng để ý là lại càng thấy vấn đề tin tôi đi cái đó có thiệt càng giàu càng sợ chết càng sợ chết càng để ý mà càng để ý thì càng thấy vấn đề cái cái này nó rất là sâu nó sâu ở chỗ này nè chính vì càng giàu càng sợ chết thì càng sợ chết mình mới càng để ý sức khỏe mà càng để ý thì mình mới càng phát hiện ra nhiều vấn đề tu hành đi trang như vậy khi mà anh coi cái chuyện mà tu hành nó là quan trọng anh coi cái chuyện sanh tử nó là quan trọng thì anh mới dồn cho nó cái sự để ý À, mà khi anh càng để ý nó đó thì anh mới càng nhận ra anh có vấn đề nha. Còn những cái kẻ mà mình thấy nó nhăn cái răng nó ra mà nó cười đó là mình biết kẻ nó kể vậy đang chỉ vui. Là bởi vì cái tên này nó không có cái gì nó nó, nó, nó coi trọng hết á. Nó chỉ sống bằng cái lớp da bên ngoài lớp da vô minh thôi nha. Nó sống bằng lớp da vô minh thôi chứ nó không có khả năng nó vô sâu nữa. Đấy. Cho nên là nó còn vui cười nó còn làm nhiều chuyện lùi bu chứ nếu mà nó thấy cái chuyện mà sanh tử là quan trọng nó thấy cái chết cái già cái bệnh là quan trọng nó thấy cái chuyện phiền não quan trọng nó thấy cái chuyện chính thánh là quan trọng không thì nó nó phải khi thấy nó là quan trọng thì bắt đầu mình mới tập trung mình để ý, mình lưu tâm mà có để ý có lưu tâm thì mình mới thấy ra những vấn đề cần được giải quyết nha đây là lý do vì đâu trong kinh đức Phật cái dạy là phải patisala nè phải đọc cư tập cư thì mình mới có thời gian để mình ngó lại mình nhìn lại mình mình để phát hiện ra cái vấn đề của mình nha thì quán chiếu cái khổ là quán chiếu vậy đó quán chiếu là dựa trên cái tánh vô thường của bạn hữu mà hành giả biết qua mới nhìn á mới nhìn cho được thuận thụ chứ quán chiếu nha à, thì khi mà mình thấy nó nó vô ngã vô thường thì cũng bên cạnh đó mình thấy họ thì là mọi thứ nó diễn ra trong cái sự thúc bách liên tục của các điều kiện đau khổ đau khổ à, đau khổ là cái quá trình thúc bách Dạ, của các điều kiện nghe định nghĩa này rất là kỳ nhưng mà đây là định nghĩa của kinh phật mình à, mình nói định nghĩa là đau khổ là gì mình định nghĩa theo kinh phật đau khổ nó chỉ là cái quá trình thúc bách của các điều kiện do thân tâm vô thường mà nảy sinh cái đòi hỏi thúc bách tức là tôi ngồi tôi ngồi về cái lát sau cái thân tôi nó vô thường nó từ cái không mỏi nó chuyển qua nó mỏi đó từ cái mỏi đó nó mới nảy ra cái nhu cầu là phải thay đổi cái cách ngồi thay đổi cái ghế thay đổi cái tư thế bây ngồi nữa bây giờ đứng đi nằm thấy chưa à, do cái vô thường nó mới nảy ra cái nhu cầu thúc bách mà cái thúc bách đó được gọi là khổ ừ, theo tinh thần nhà Phật cho nên khi tu tư tứ niệm xứ nhiều khi không có bị nóng không bị đau mà hành giả vẫn thấy khổ như thường bởi vì giả thấy rằng thân tâm này đang bị đẩy về phía trước bây giờ là nó lại yên đó nhưng mà nó đang trên đà lát nữa là trong vòng ba phút nữa thôi nó đòi nó đòi gãi nè nó đòi ờ, so nhẹ nè nó đòi vuốt nè nó đòi ờ, duỗi chân nè nó đòi nhúc nhích nè ờ, nó đòi nó đòi đổi nãy kiết già nó đòi đổi bán già nè rồi bắt đầu nó đòi đổi ngồi miếng điện nè chân trong chân ngoài nè rồi ngồi cái nó đòi đứng dậy rồi nó đòi bỏ đi rồi nó đòi về cốc nằm ngủ nó đòi đi tắm rồi đòi tùm lum hết rồi nha bây giờ chưa nhưng mình đã biết thì đã biết là nó sắp đầu rồi đó sắp đầu rồi đời sống đó là một cái hành trình thúc bách à, của những đòi hỏi như vậy thôi chứ có nó đẩy chúng ta đẩy đẩy đẩy đi về phía trước mà nó khổ thì mình không chịu thấy cái đó để mình không thấy mình là khổ mình tưởng khổ là phải có thằng nào nó đâm cha chém chú của mình nó đốt nhà cướp của nó giật vợ của mình mà nó, nó, nó lụi nó đâm mình nó, nó làm cho mình đổ máu lơ lệ mới khổ mãi mà cái khổ đó là cái khổ ngoài da là cái khổ mà khổ sâu sắc à, là cái sự thúc bách của thân tâm luôn luôn đẩy ta sang một cái tình trạng mới thì đó được gọi là khổ các bạn nghe kịp không cái khổ mà thấy như dây nè thì nó mới là chứng thánh còn cái khổ mà kiểu mà thiếu ăn thiếu mặc bệnh không thuốc uống rồi đói không gì ăn lạnh không gì mặc thì cái đó là khổ ngoài da bởi vì tại sao gọi là ngoài da bởi vì cái khổ đó là cái khổ không có phổ biến cái khổ là khổ ngoài da là khổ đó ai nhìn cũng thấy là một thứ hai nó có những cái điều kiện sống mà nhà giàu là một chư thiên là hai họ họ là họ không có cái chuyện cái kiểu khổ đó mà nếu mà không có điều đó có nghĩa là họ không bị khổ hay không hỏi sao sai cho nên cái khổ là mình phải lựa cái khổ nào phổ cập cái khổ nào mà muôn loài đều bị đó là khổ thúc bách cái khổ thúc bách là cái khổ muôn loài đều bị dầu chư thiên cũng bị cái đó có nghĩa là họ cứ ngồi lâu họ không có mỏi đúng nhưng mà họ ngồi lâu họ chán à, nó muốn đi họ muốn bay rồi họ muốn bay trong tư thế ngồi bay trong tư thế nằm bay trong tư thế đứng vân vân rồi họ sống lâu rồi họ muốn gặp cô tiên này họ muốn gặp cô tiên kia rồi có, rồi có chắc chắn tâm nó vô thường liên tục chứ thiên tâm kinh đã đó là họ phải thay đổi cái trò chơi liên tục liên tục và họ có điều kiện làm chuyện đó bằng thần thông cho nên họ không thấy chán còn cái nhân loại mình thì mình đi du lịch mình nói hứng mình đi du lịch mình đi qua tới nơi cái mình giờ mình thấy trời nắng chang chang và bờ biển thì nó nó nóng quá nóng cát nó nóng cát cát đen chứ quát cả rác không rồi giờ muốn, muốn, muốn, muốn bỏ chỗ này đi rồi vậy phải bút cái vé máy bay mới bút vé mới rồi lại tìm khách sạn mới rồi xe cổ tùm lum hết bằng chỉ thiên chỉ thiên hỏi đổi đổi nhanh lắm đổi đổi rất là nhanh của mình là lỡ mua vé mà đi, đi à, các bà hải phòng quảng ninh rồi mà ra tới đây là thấy nó xấu quắc nó dở hè ra là chuyện khác thôi mất cũng phải là 48 tiếng để, để, để đổi được môi sự nha nếu mà nói như vậy đó thì coi như là à, cái khổ của mình mình kêu là khổ đó nó không có phổ biến nó không phổ cập chỗ có chỗ không nhưng mà riêng cái khổ thúc bách á cái khổ mà thân tâm thì đẩy đi sang một tình trạng khác cái khổ này ở cõi nào cũng có hết nha vấn đề là anh có đủ chánh niệm để mình thấy hay không thôi nha Rồi đó được gọi là quán khổ trong vô thường bây giờ tiếp theo là quán vô ngã trong khổ có nghĩa là sao là xưa giờ mình nghĩ có một cái tôi nào nó có một cái thằng tôi nào đó nó tồn tại à, à, chửi vô cái cục thịt này có nghĩa là chửi vô tôi nhưng mà khi mình hiểu rằng cái thân tâm này nó là một cái khối của nợ nó là một cái gánh nặng có nó mình mới chuốc lấy vô vàng đau khổ nha thì như vậy đó, cái chuyện mà đi dựa vô cái của nợ này mà để đi xác định trong đó có một cái tôi thì nó quá ngu nó giống như mình mình mình mình mình mình mình đi tìm quốc tịch ở một cái cái xứ Iraq vậy cái xứ Iraq nó không ra gì mà bắt cái chứng gì mà chúng ta muốn định cư ở đó là muốn làm ăn lâu dài ở đó là sao cái xứ gì đâu mà cứ thấy đông đông đông đông mà nó nổ cái ầm đông đông đông đông mà nổ cái ầm mà đã thì nó nóng cho mày chết xấu quá kìa Iraq nó xấu quá kìa nó có gì đẹp đó. nó toàn mấy cái di chỉ khảo cổ mấy ngàn năm gì trước không à nó vừa xấu mà nó vừa nóng mà nó vừa nguy hiểm đó, cái gì tưởng tượng đi xấu nóng nguy hiểm chỉ trừ năm bà con nào mà nghiên cứu về lịch sử khảo cổ thì nên đi qua đó không? chứ còn mà không có cái mộng nó tự quên nữa đi nó nóng cho le lưỡi mà nó sẽ quá kìa à, mà nguy hiểm nữa cái thấy đông đông là nó cái ầm đông đông đông đông mà nó nổ à lúc này nó bớt rồi nhưng mà tôi không có hứa là nó hết nổ nha cứ nó thấy đông đông nó cho nổ đông đông nó cho nổ à, mà, mà mình cũng không có lý do gì mình tin là, là mình ở mỗi khách sạn nó không nổ à, nó nổ nữa thì khi mình biết Iraq nó rành như vậy thì các vị còn bụng dạ nào mà muốn qua đó du lịch hay là định cư hay là làm ăn không đem con cái qua đó để mà cho nó đi học rồi nó mua nhà mua ờ, đất ở đó có gì nghĩ không có ở đây cũng vậy khi mà mình thấy rằng mọi thứ là vô thường là khổ rồi đó thì mình không có còn trông đợi một cái tôi miên viễn thiên tu ở đó nữa nha mình chỉ thấy nó là một sự lắp ráp thôi chính vì nó lắp ráp mới khổ dữ hận vậy nha ừ. còn đằng này là mình không hiểu nữa cho nên mình đang lén lén lén mình tôi phải xài tiếng lén lén có nghĩa là mình không có dám la làng làm cho ta biết là tôi chắc chắn sẽ chết tôi chắc chắn sẽ già mình không có la vậy nhưng mà trong bụng mình đó mình vẫn thấy mình còn lâu lắm vấn đề là nằm ở chỗ mình đang lén mình thấy mình còn lâu lắm mình đang lén mình thấy mình còn ngon lành lắm mình đang lén mình thấy là, là chưa sao nó chưa có gì đâu mình đang lén mình thấy là còn kịp mà mình đang lén mình thấy là mình còn ngon hơn khói đứa bằng tuổi mình à, mình đang lén mình thấy gì đó mà toàn là lén không mà chính vì lén đó, cho nên là mình mới thấy nó đã à, mình mới vui đó chứ nếu mà mình không có cái lén đó, mình không có đáng lén thấy ngu vậy đó thì mình đã tinh tấn gọi là bội phần rồi nha cho nên khi mà mình thấy rằng mọi sự đó là khổ thì mình không còn cái bụng dạ nào mà đi xác định một cái tôi trong đó hết mà trong kinh của ngã tướng đức Phật đã dạy rất rõ này các tỳ theo sắc thọ tử hình thức tất cả những cảm xúc tất cả những kiến thức kinh nghiệm tất cả những tánh thiện tánh nát trong các con tức là thọ, tử hành đó thì nó đều là vô ngã nó do duyên mà nó có ừ. mà nếu mà nó là ừ, là nếu mà nó là của các con của các ngươi đó không thì các ngươi có thể sắp xếp điều động sai khiến nó, năm quẩn nên như thế này nè đừng có như thế kia nhưng mà chuyện đó xưa nay chưa từng có chưa ai có thể sắp xếp điều động sai khiến cái năm quẩn của mình có nghĩa là anh giàu bằng trời đi nữa không thì tới cử làm những cái bệnh tới cử làm phải già tới cử làm phải lăn đùng làm chết lạnh ngắt hôi rình trương sình túi bắt là cái chuyện chuyện đương nhiên nha cái chuyện là phải chấp nhận cái chuyện đó à, dầu chúng ta có muốn hay không muốn thì dòng đời nó vẫn cứ trôi chảy về phía trước theo cái luật định muôn đời của nó đó. vấn đề là chỗ đó rồi tiếp theo là quán cái gì quên rồi bây giờ quán cái gì cái này nó quá đông tưởng đoạn tận tưởng ly tham tưởng đoạn diệt rồi đoạn tận ly tham đoạn diệt rồi tưởng đoạn tận là sao hành giả thấy rằng ngày nào ba cái này giống nhau đoạn tận ly tham đoạn diệt á, là nó là một ý có nghĩa là ngày nào mà còn thích thì còn hiện hữu mà còn hiện hữu thì là còn đau khổ đau khổ tôi đã nói rất là nhiều lần đau khổ mà hiểu theo cái kiểu thông thường của chúng ta đó chưa biết đạo á thì cái khổ đó cái khổ mà chúng ta hiểu đó là người có người không thì như khổ ăn khổ mặc khổ bệnh rồi đó nhưng mà những cái khổ đó người có người không à, cái khổ mà chúng ta hiểu là như vậy, còn cái khổ trong kinh đó là cái khổ phổ biến ở tất cả muôn loài. Có nghĩa là có thân là phải có già, có bệnh, có chết đó. đó. Cái, cái khổ đó mới là khổ phổ cập nha. Rồi. Thì cái quán quán quán quán quán quán động diệt là sao? Là thấy rằng cho đến bao giờ mà phiền não còn tham ái còn đó chưa được đoạn diệt. Thì lúc đó là đau khổ vẫn còn ngày nào mà tham mái chưa diệt thì cái thân sinh tử này cũng chưa có mất thì đau khổ vẫn còn đó Quá đồng diệt là thấy như vậy là thấy cứ liên tục à, đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt không mà cứ thấy khó chịu là cứ ghi nhận liền đây là khổ mà xưa nay giờ mình không chịu để ý. cái khổ này do ái mà ra cứ mỗi lần khổ lần lôi lôi ngái ra một lần rồi tới hồi mà sung sướng thì là ái này khỏi nói rồi khi nào nó đã quá thì mình ghi nhận liền đây là ái nguyên nhân sanh các khổ quả khi nào khổ quá thì ghi nhận khổ này do ái mà ra lúc nào cũng phải trong trong có hiểu cái này không ta có hiểu cái này không có nghĩa là khi uống cái rơm này tôi chán rồi bắt đầu tôi muốn dẹp cái rơm này đó tôi bắt đầu tôi dẹp tôi có nhiều lý do tôi dẹp lắm mình giảng cho đã người ta chép lại mình rồi đó mình in người ta nói mình ăn cắp của người ta đã không ừ. rồi ta còn nói nhau đó là ta nói là với cái cuốn mà tôi in ra đó, nó không có đúng cái văn của cô nhị tường tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài tôi nói, ủa cái này của mình rồi đem mình in thì họ nói là không giống cô nhị tường họ nói tôi tôi, tôi ăn cắp cô nhị tường như vậy là cái cuốn đó là cái cuốn có để là là nhị tường chú giải tam tạng chứ tại sao mà để bài giảng của tôi mà tôi nghĩ hoài ra giảng thì không ai hiểu mà cả một cái rừng người như vậy thật nhào theo cô nhị tường mà chống lại tôi mà tôi ngồi tôi nghĩ hoài tôi nghĩ là tôi cái đám này mình bắt cái chứng mình dạy cái đám này ta cho nên các vị để ý đi các vị để ý bữa nay tôi tôi giảng tôi không có còn nhân nhượng cái gì nữa bởi vì nó uổng quá đi và ngày xưa tôi nhớ hồi sửa ngày xưa tôi học tiếng phạn với thầy tôi là ngạo giác kỳ đó cái bà chủ tịch phường 13 của chùa Pháp Quang nó bây giờ làm khó sớm còn nhỏ bởi lòng khó thấy mặt thầy buồn lắm mà mà kêu dẹp không cho dạy nữa vì thầy cũng là đối tượng nhạy cảm thì tôi nhớ trên xe bus ở cầu đỏ bình triệu tôi về trở về quận 8 tôi đi với một vị sư bạn nó bạn giống lớn tôi nhiều lắm sao nó không đi mỹ rồi kêu sư kiệt tôi lên đứng cái xe bus tôi mới nói là hồi nãy thấy bà bà bà gì đó bà nói mà thấy thầy buồn lắm chắc lớp này dẹp thì ông đó ông trả lời tính bơ ông thầy mắc gì buồn ông dạy thì thôi buồn là mình buồn nè chứ thầy mắc gì thì buồn mà tôi không ngờ là bao nhiêu năm qua bây giờ tôi vẫn nhớ lại cái câu nói đó đó tôi nghe ông sợ ông sư đừng kỵ tôi nói thấy thầy buồn lắm mình buồn chứ thầy mắc thì buồn dạ, làm dạy khỏe thôi tại nó vấn đề nó như thế này quý vị nghĩ tôi được rất là nhiều thứ từ cái lớp này quý vị nghĩ tôi được rất là nhiều thứ từ cái lớp này mà quý vị không chịu ngồi là quý vị nghĩ cái tôi được là cái gì hôm nay giờ tôi tôi khai đấy các vị nghe các vị nghĩ tôi được danh được lễ được lắp này hả tôi muốn tôi nói nói thiệt không tôi có vài ba người đủ nuôi tôi sung sướng rồi tôi mới cần là mỗi ngày mà phải đài lên đây tôi, tôi, tôi, và tôi biết tôi dạy quá cũng gì cho tôi cái gì nữa nha yeah. quý vị hỗ trợ cho Calama là cho quý vị chứ không phải là cho tôi còn nếu mà tôi muốn sung sướng cái tấm thân bốn đại này đó, tôi có năm ba tay nó đủ nuôi tôi rồi mà họ còn xuống tôi nghĩ vậy nó kìa yeah. Dạ. xuống rồi nó nuôi sư dư sức cái gì chứ còn mà mà mà, mà để cho sư mà giữ được cái nhịp sống từ xưa đến giờ đó là êm đềm nhưng dĩ nhiên là, là lúc đó tôi thuận về họ rồi cái đó thì nó, nó, nó, nó đau quá chứ còn mà, thuận về có nghĩa là gì có nghĩa là đời tu đừng có tôi lúc nào cho tôi cho lúc ngoài cái tôi ra là chỉ là cho họ thôi chứ mà tôi chẳng đừng đừng nghĩ là chắc tôi được tranh được lợi được lớp này mà, mà tôi không có gan bỏ thì tôi, tôi nghĩ đến cái nghĩ vậy nó cũng khổ quá ừ. rồi mà vô rung rung giảng mà con cứ lờ đờ lờ đờ thế này rồi bây giờ trở lại cái quán đoạn tận là sao quán đoạn tận là thấy rằng mỗi lần khổ đó thì cứ nghĩ rằng cái khổ này nè à, cái khổ này nè là nó từ tham ái mà ra mỗi lần quý vị đang đi đi đứng nằm ngồi mà bực bội khó chịu sang ngại cứ nghĩ là tất cả khổ này do tham ái mà ra mà mỗi lần mình thích cái gì á thì mình suy nghĩ rằng mình nhận thức rằng cái thích thú vui vẻ nị nè là nó do nó là nó sẽ tạo ra cái gọi là đau khổ cho một cái thời điểm khác cứ nhớ như vậy đời sống này tôi bảo đảm với vị chỉ có hai thứ thôi một là thích và hai là không thích thì cái mỗi lần mà có cái thích xuất hiện thì quý vị cứ ghi nhận đây là nguyên nhân sinh khổ còn bất cứ cái gì mà ngoài ra giây, giây phút thích thú thì quý vị cứ quán chuyển đổi nó hết về khổ cho tôi chuyển khoản hết về cái khổ cho tôi nha biết nói trong rung nghe kịp không ví dụ như bây giờ tôi tôi đang ngồi tôi tôi, ờ, tôi, tôi ờ, giảng thì tôi phải tập trung như bài giảng mà ví dụ tôi ngồi một mình ngồi không á mà tôi quạt nhưng mà tôi thấy đã đó cái sướng đó thì lúc tôi biết là cái sướng này á, là nguyên nhân sinh khổ mà tôi ngưng quạt tôi không quạt nữa thì tôi biết là cái khổ này do tha máy tạo ra bởi vì nếu không có tha máy tạo ra thì hôm nay nè tôi đâu có mặt ở đây để mà tôi chịu nóng dữ thằng như vậy nha nhưng mà chính vì có tha mái đời trước cho nên tôi mới có chỗ đi đầu thai tôi mới có cái chỗ đầu thai rồi tôi mới có chỗ hiện hữu bây giờ tôi có mặt ở đây để mà tôi chịu cái nóng này cho nên quy ra đó là tất cả cái khổ mà mình đang chịu dù khổ lớn khổ bé khổ thô khổ tế dễ thấy khó thấy tất cả cái khổ đó đều do tha mái mà ra tha mái đời trước nha nhớ cái đâu rất là quan trọng rồi ngoài cái giây phút thấy khổ ra thì còn lại điều hãy giây phút nào mà tôi thấy tôi thích tôi vui cái gì đó là điều là ai hết thì cái ái nó chính là nguyên nhân sinh khổ cho đời sao, nè cho nên hành giả quán tận tận là lúc nào cũng thấy rằng mọi hiện hữu là khổ ngày nào còn hiện hữu là còn khổ chưa dứt được chưa đoạn tận được hiện hữu này là còn khổ mà muốn dứt được cái hiện hữu này là phải dứt ta mãi cho nên hoàn cảnh nào hành giả cũng môi cái cái này cái ái ra để mà kẻ tội hết hoàn cảnh nào cũng môi ra được khi mà nó không có mặt mình đang bực mình đó mình đang bực mình nha mình vẫn ghi nhận này cái bực mình là do ái mà ra đây rồi mỗi lần mình bực mình thấy mình thích cái gì mình nói, à đây là ái là tạo ra một mọi khổ đây tôi nhớ có thằng nhỏ đó nó vô nó, nó, cô, cô kêu nó viết một cái bài văn em hãy tả về một cái con vật mà em cho là mình hiểu biết về nó nhiều nhất không em hãy tả một con vật mà mà em cho là mình hiểu biết về nó nhiều nhất so với những con khác thì cái thằng đó mới tả nó, nó viết về văn nó tả về con bò chét ừ. nó tả thiệt là kỹ chỗ ở rồi kích thước rồi hình dáng rồi chỗ ở con bò chét trong mình con chó ra sao rồi con bò chét nó cắn nó gây ra cảm giác như thế nào đại khái như vậy đây Ờ, mà nó tả quá kỹ thì rồi về sau ít lâu nữa cô giáo cũng ra một cái đề khác, em hãy tả một con vật mà mà nó gần gũi em nhất, em cũng lo con bọn chét ra nữa tả. Cô giáo để ý 3 lần chị, kêu tả con gì nó cũng tả bọn chét, cô bực quá bực đi. Cô kêu nó lên cô, hỏi với cô hỏi thiệt em bộ trong cá con vật em không biết cái con gì hết em chỉ biết con bộ chét nó không thì em thấy cái đề nào cũng có cái chỗ để em tả con bộ chét hết không thì cô nói thôi được rồi thôi bây giờ bữa nay đó... rồi cả lớp nghe cô nói này bữa nay là là là là, là tả con chó là nó thì nó nó nhập đề thế này à, là nhà em có nuôi một con chó mọi người trong nhà rất thương nó đặt tên nó là con Kina à, ai cũng thương nó mà ngặt một nỗi trời nóng mà không tắm nó rất là hôi và trong người nó có rất nhiều bọ chét à, mà bỏ chét là gì cái nó, nó xài nó dành nguyên một cái bài còn lãnh tả cái bỏ chét cô tức quá tức đi bữa sau cô, cô, cô kêu trong lớp tả con cá rồi cô yên tâm là lần này là không có cách nào mà con cá mà nó có bỏ chét rồi hết nếu mà có là đem này ra mày ra mà cột cờ mà bắt nó thôi chứ không có cách nào con cá mà làm sao nhất là bỏ chết nhưng mà cô đâu biết nó là một hành giả mà kiếp trước nó nhìn đâu nó cũng thấy khổ nó nhìn đâu nó cũng thấy ái cho nên nó đâu có ngán nó tu nhiều kiếp nó đâu có ngán cho nên khi mà cô kêu nó tả con cá nó tả thế này nó nó nói là cá là một cái loài thủy sinh ở dưới nước ở ờ, cá gồm có nhiều loại cá nước mặn cá nước ngọt cá nước lợ cá rồi ờ, cá có vẫy rồi cá da trơn cá kích thước lớn cá kích thước nhỏ cá ăn chay cá ăn mặn nhưng mà gom chung là các loài cá nó do cái điều kiện ờ, sinh tồn mà nó không thể nào nó có những cái loại ký sinh như bọ chét chẳng hạn mà nói đến đây thì ta nên dành một ít thời gian để tìm hiểu con bọ chét là thế nào <laughs> dễ sợ chưa dễ sợ là cô cầm cái bài tập của nó lên là cô chỉ có khóc thôi cô giáo chỉ có khóc thôi cô nói bây giờ cô không có cách nào mà cô nói vậy cũng được cô người em được nữa cô đã đưa em qua tới xuống tới nước cô dìm em xuống tới nước cô đem em xuống tới giao cho đám cá rồi mà cũng chưa yên thân được nó kể nó mình tưởng là cô yên tâm bữa nay cô ngồi có rung đường của nó khỏe rồi bữa nay không có đọc bài văn bộ chét nữa nhưng mà không nó đi một vòng xong xuôi rồi nó cũng lo cái con bộ chét nó lúc trong đó nó làm tiếp tôi biết trong rất nhiều người nghe cái câu chuyện này cứ tưởng là câu chuyện đùa sai cái não trạng của các vị toàn là đất sét không các vị mới hiểu nghe rác không thật ra cái, cái câu chuyện đó nó hay dữ lắm giống như câu chuyện mà tôi kể mà hai con một hột nghe nó rất là quải nhưng mà nó, nó mở ra cho chúng ta bao nhiêu là bài học có những vấn đề rất là hay bài bài bây giờ nay mình học bài học học con bộ chép cái trang vậy đó tức là hành giả cứ là mở con mắt ra một phát mở mắt ra mà thấy hết thích cái gì đó thấy chim hót gió mát rồi cái gì đó nắng vàng trời xanh là ngay đúng là giả tự nói lòng mình rồi ta mãi đây ái là nhân của khổ đấy mà chỉ cần không có ái thì bà con quy hết về khổ cho tôi nha nghe tiếng con nít nó la nghe tiếng còi xe rồi nắng nóng rồi bụi bặm mùi hôi của cống rồi tiếng con nó khóc rồi cháu nội cháu ngoại ra kéo vào rồi ăn rồi sữa rồi ông chồng của mình thì thôi đè nhẹ lẹt nhẹt tất cả cái gì đó bà con cứ quy hết về khổ của tôi bà con cứ ghi nhận đây là khổ do ái mà ra đó, cứ nhiều đó thôi vô ngồi một lát mà nó đau chân quá cái này do ái mà ra à, rồi còn cái nào thấy đã thấy sướng thấy khoái thấy vui thì cái điểm đây là ái tạo ra mọi thứ cứ như vậy nha cái quán đoạn tận là quán như vậy bạn cho đến bao giờ ái chưa tận thì mọi khổ còn rồi quán ngược lại khi nào mà à, mọi hiện hữu này còn thì à, khổ còn ái còn có cơ hội còn mặt à, ờ, chỉ khi nào ái hết thì mình mới hết hiện hữu hết hiện hữu thì mới là hết đạo khổ rồi, rồi quán đi tham cũng vậy quán đi tham quán y chang như vậy à, là mình sẽ được an lạc mình sẽ được giải thoát ờ, khi mà không còn bất cứ một cái đối tượng nào để mình thương thích đắm đuối và kiếm tìm trong đời nữa nha quán đi tham là quán như vậy cho đến bao giờ mà tham ái dặn mặt bởi tôi nói ba cái này nó có một định nghĩa là như vậy cứ luôn luôn với mình đọc mình học cái này mình không nghe giảng mình mình buồn mờ nó quá đoạn diệt lại gì ta rồi quán ly tham là gì ta nhưng mà cứ thành ra mấy cái mấy cái đề mục này rất là hay rất là dễ dễ tu dễ hiểu nhất à, cứ hình giả cứ suốt ngày quán ly tham rồi quán vậy cứ thấy khổ cũng y như vậy nó cứ thấy khổ là biết liền là cái này do ái mà ra mà thấy thích cái gì thì biết này là nguyên nhân tạo ra các ái nghe nó rất là kỳ nhưng mà lâu ngày nó quen một cái đầu có gì nó bén còn hơn mà dao lam nó bén cực kỳ đi nha rồi đến lúc mà bị bệnh mà quằn quại rên xiết như con con heo mà bị trọc huyết vậy là đau quá thì lúc nhớ nhiêu đó thôi đau này do ai mà ra cứ đọc như đọc như là đọc bùa đó mà thà đọc cái này nó còn hơn đọc ông bara bari bara barang bara gì đọc không hiểu gì hết còn đằng này mình đọc mình có hiểu nghĩa khổ này do ai mà ra nắng trang trang đi đứng ngoài đường á mình chịu không nổi cũng ghi nhận khổ này do ai mà ra bị bón bị kiết trong nhà cầu cũng ghi nhận khổ này do ai mà ra xuống nhà bếp trơn đợt hôi hám khói bay bù bịch cũng ghi nhận khổ này giải mà ra ngày nào chưa rời ái thì ngày đó mình còn sẽ bị hết khổ này qua khổ khác đó. nhớ cái đó phải nhớ cái đó bây giờ con giảng về cái gì cái kinh gì nữa quên mất tiêu rồi nè khổ quá rồi ờ, tưởng đoạn diệt uhm, tưởng đoạn diệt tưởng đoạn diệt tưởng đoạn diệt tưởng đoạn diệt tưởng diệt là sao là ghi nhận rằng cho đến bao giờ mọi hiện hữu đều biến mất cho đến bao giờ niềm đam mê trong các hiện hữu cũng biến mất thì khi đó mới thật sự là hết chuyện cái đó là quán đoạn diệt nha nhắc lại quán đoạn diệt là quán thế này khi nào mọi mọi hiện hữu á, không còn nữa và điều kiện tạo ra nó cũng không còn nữa thì khi đó mới yên vị a la hán không còn điều kiện tạo ra hiện hữu nhưng vị ấy còn sót lại cái hình hài hiện hữu cho nên vị ấy còn một tí khổ à, còn ta đây còn ta đây thì cái tấm thân hiện hữu còn đây mà điều kiện hiện hữu thì còn đó tấm thân hiện hữu còn đây mà điều kiện hiện hữu thì còn đó thì họ làm sao mà hết khổ còn vị la hán thì điều kiện để hiện hữu trên đời không còn nữa chỉ còn sót lại là ờ, một cái tấm thân này nó lây lắc trong ít lâu rồi thì vũ áo ông sư đi gác trọ không ừ. đúng là vũ áo ông sư đi gác trọ không còn nấn ná gì cái cõi tạm này nữa hết nhớ nha ừ. đó gọi là có quán quán đoạn diệt là quán chuyện ở quán tịch diệt negro nha là quán vậy nha có nghĩa là vì đó quán sẽ thấy là, là tôi nhắc là ba cái này nó có một thôi có nghĩa là mọi cái hiện hữu ở đời này nó đều có cái điều kiện tạo ra nó cho đến bao giờ cái năng và cái sợ nó được kết thúc thì mới khá vị la hán không còn cái năng nữa nhưng mà còn cái sợ, có nghĩa là sao vị la hán không còn cái giữ lại cái điều kiện để tái sinh điều kiện hiện hữu nhưng mà bây giờ vẫn còn sót cái tâm thân này chưa đến cái ngày mà vũ bỏ nha rồi Vậy kinh này rất quan trọng mà nếu mà bị tỳ kheo hoặc là bị hành giả nói chung là thường xuyên tâm niệm sáu cái này nè à, sáu cái này thường xuyên tâm niệm thì mới có cơ hội mà có cơ hội chấm dứt các đức cái dục ái sâu lắm quý vị nha khi mình còn thích cái này cái kia nhưng mà mình thích cái này cái kia là tại vì mình không có hiểu được không có biết tới sáu cái này chứ nếu mà một có là thường xuyên quan vô thường trong tánh sanh diệt à, là thứ hai đó là gì ta quan khổ trong cái vô thường là cái gì nữa ba đó là quan vô ngã trong cái khổ bốn là quan à, quán à, ly tham quán đoạn diệt quán diệt bỏ là sáu nha thì sáu cái này nè chỉ cần thường xuyên thường xuyên nó nằm ở trong đầu của mình thì không sớm thì muộn không sớm thì muộn không phải kiếp này cũng là kiếp, kiếp khác cái phiền não sẽ có lúc nó cạn kiệt mà tôi nhắc lại lần nữa buổi đầu thì mình gần như mình tu theo cái kiểu mà gọi là trí văn trí tư và có pha một tí gọi là tự kỷ ấm thị nó gần như vậy có một tí nhưng mà lâu ngày theo năm tháng mình thấm mà nằm mình không hay nha cứ nhớ hai điều thôi cứ nhớ hai điều gọi là bốn đế thực ra mình chỉ làm việc có hai đế thôi đó là khổ đế và tập đế tập đế là niềm tham thích trong cái này cái kia ngoài cái tham thích nó ra tất cả còn lại đều là khổ đế ha à, rồi khi mà ta sống trong cái nhận thức như vậy đó sống với hai nhận thức đó lúc bây giờ là ta đang hành trì đạo đế nhưng cái đó không nên bận tâm không cần mà chúng ta ví dụ đạo đây cứ ghi nhận cái hai cái khổ cái tập thôi cái nhớ là thách là tập đế nguyên nhân tạo ra cái khổ mà khổ đế chính là kết quả được sinh ra từ tập đế tất cả mọi hiện hữu mình nó đều được tạo ra từ tâm tham quá khứ hết tham ái quá khứ như vậy thì nói như vậy thì ngoại trừ ra cái lòng tham thích tham này thích cái kia ngoại trừ cái đó tất cả còn lại trong đời sống đều là khổ hết liên tục nhớ như vậy ngoại trừ cái tham thích là nguyên nhân sanh khổ thì tất cả các loại đều là khổ là những cái được tạo ra từ tham ái từ cái tham thích nhớ cái đó mà nói hoài mà các vị cứ đơ ra đó nha cứ đơ Cứ đơ ra đó. rồi tất cả các phiền não còn lại tất cả các phiền não còn lại đều y chang như vậy mà hiểu nha à, tất cả các phiền não còn lại như vậy thì ở đây mình ngày mới nó nó tới tham dục thôi à, mấy bài kinh mấy bài nãy mình mới vừa học đó nó tham dục nhưng mà toàn bộ những phiền não còn lại như là à, như là ngã mạng nè rồi sân hận nè bỏng sẻn nè rồi à, ngã mạng nè rồi lừa đảo này dối trá này à, tất cả những cái đó đều được đoạn trừ bằng sáu cái pháp tâm niệm mà chúng ta vừa học nói gọn lại là tất cả phiền não trong đó gồm bỏn sẻn nè ganh tị nè lừa đảo nè gian dối cống cao khoe mình À, rồi, rồi bất mãn này nọ tất cả những người nào đều có thể được chấm dứt bằng sáu cái tâm niệm này đó là quán vô thường quán khổ quán vô ngã quán ờ, đoạn diệt quán tịch diệt quán ờ, ly tham nha thì coi như đó là, là, là đây là xã các pháp mà không hiểu nghĩa nó thì mình không biết đường tu nhưng mà khi hiểu nó rồi thì mình thấy ô thì ra cái pháp môn này nó rất là gần gũi nó rất là thiết thân và nó rất là dễ hiểu cho mình à, mà trước đây là mình không có chịu coi sách không chịu coi kinh không có chịu gần minh sư hiện hữu ăn rồi cái sách cái đích thì nhõng nhõng nhõng nhõng nhõng nhõng à, bây giờ có vô chùa mà đi 80 năm đi nữa thì cũng trở thành ra là một cái bà cụ gọi là ừ, thâm niên nha đi chùa chứ chưa được gọi là tính nữ theo tôi đó thì cái chữ upasika gọi là upasaka khó xài lắm upasaka upasika có nghĩa là cái người là gì ta cái người kề cận với thầy cái người ngồi cạnh thầy cạnh ở đây là gì cạnh ở đây là nghĩa đen là nghĩa bóng cạnh nghĩa đen nghĩa là cái người thường xuyên gặp gỡ thân cận lắng nghe tham bảo nha yeah thì đó là nghĩa đen còn cái chữ cái upasaka gọi là cận sự cận sự nam cận sự còn cái nghĩa bóng là gì có nghĩa là cái người mà tuy có tóc tai có vợ chồng con cái đầy đủ nhưng cái lòng của họ lúc nào cũng sát bên tạm bạo hết cái cận cái này cái là vậy upasaka là vậy đó nhớ nha cận cái này có hai nghĩa đen nghĩa bóng nghĩa đen là cái người thường xuyên gặp gỡ à, minh sư thiện hữu tam bảo đó là nghĩa đen còn nghĩa bóng là cái lòng của mình đó là không có rời đạo không có rời tam bảo không có rời giáo pháp chứ còn đằng này trời nó đi chùa rồi cúng dường rồi phục vụ công quả nghe pháp tâm lum hết mà đôi khi đó là cái vô nghe pháp thì thôi cái đầu nó nó lơ đỡ nó đâu của niềm quan mạc nào đâu còn còn mà không thì ngủ ở chùa thì thấy nhào xuống bếp và mầm sắc sắc vui vẻ tưởng là tu không đi nhiều chuyện đi kiếm chỗ nhiều chuyện à, kêu lên nghe pháp thì ngáp lên ngáp xuống mà cứ xuống dưới cái nhà bếp thì ngồi nó dốc cười ha hả hả dưới vậy đó rồi xô đẩy rồi nói chung đi vô chùa công quả bị trang như đi làm bếp ở mấy cái đám cưới như ở ngoài đời vậy đó mà chính các vị không có biết cái đó các vị tưởng đó là vô chùa ngồi đứng bếp của chùa mà bầm bầm sắc sắc là công quả sai sai bếp đó là đi đến đám cưới đám cưới trước cổng chùa nha chỉ ra đi đám cưới rồi mới vừa vừa bầm bầm sắc sắc lạc ra mà vừa tám cái kiểu đó nghe mà mình không có biết mai dạy chứ mai dạy cứ tưởng như là hay nhưng mà thật ra không phải đi chùa anh phải có căn tư tu phải có được nghe pháp phải có suy gẫm phải có hành trì còn không nó cũng đọc sách đọc kinh còn không kiếm chỗ nào nó ngồi thiền theo dõi hơi thở phải có cái gì đó chứ không thể nào mà đi chùa mấy chục năm à, bỏ tiền bỏ công bỏ sức bỏ thời gian mà cuối cùng thì không ai dạy cho biết thì cứ tưởng như là hay tức như là đúng Đấy, mà ai đụng tới là chửi người ta dân mình vậy khổ gớm rồi bây giờ đó là ờ, mình học qua cái chương mới nghe yeah, mình học qua chương mới à, chương phẩm phẩm kế nè ờ, phẩm kế rồi Vậy cô ờ, giọt mưa chắc cô cho xin cái phẩm, phẩm ái mộ gì đi như phẩm ái mộ hông cô? Cô cho Thì bữa nay đấy các vị biết cái vấn đề bữa nay đó là tôi tôi giãn mình cái thẻ sim ca đó, sim ca đó, tôi thẻ tui lấy cái thẻ tôi đút vô trong cái laptop ở đây hôm nay không có wifi. Cho nên tôi không có không có bài để tôi đọc tôi phải mở trong một cái laptop đừng tôi trời ơi trời ơi và tôi muốn hỏi là khi tôi chạy của tôi qua tôi coi bài đó thì bà con có còn nghe hoặc có còn thấy không có còn thấy mặt tôi không khi mà tôi chạy qua tôi coi bài bà con có thấy mặt không hoặc là có còn nghe không rồi thôi tôi khỏi rồi cô bỏ làm đi ờ, hay gì là vậy được rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. người đã thấy người đã nghe vậy là hai gì nè rồi rồi rồi ở đây tôi nhắc lại người tu hành thì không có cần không có thèm tu hành thứ thiệt á, thì không có cần cũng không có thèm được ai là ái mộ cung kính nha tu hành thứ thiệt á, là không, không có thèm không có muốn không có màng không có cầu ai mà ái mộ cung kính lễ bái mình hết trơn đó là tu thứ thiệt tuy nhiên tuy nhiên lòng anh không có cầu không? lòng anh không có cầu không có cầu mong trong đợi ai cung kính lễ bái kính nể anh nhưng anh phải làm tròn tất cả những gì mà khiến người ta muốn được cung kính lễ bái anh biết trong có hiểu được không mình không có nên mong mình không có nên có lòng mong được người ta cung kính lễ bái mình không nhưng mà đó mình phải làm cho nó và làm tròn những cái để được những cái mà người ta nhìn cho người ta thích tôi ví dụ cách khác thế này một người con gái có giáo dục không thì trong đời chỉ yêu một người và lấy một người nhưng mỗi lần ra khỏi nhà đó thì họ cũng phải là này nọ chút xíu để cho thằng nào nó nhìn nó cũng chết chắc nha còn cái chuyện mà mình yêu yêu một thằng lấy lấy một thằng thôi nhưng mà ra khỏi nhà thì cái số nạn nhân mà chết vì mình nó càng nhiều càng tốt tại sao vậy là tại vì điều đó cho thấy mình có công dung công hạnh mình có gọi là nữ có ngoại hình không có nhan sắc có nết có làm sao đó mà để cho nhiều thằng nó chết nhưng mà cái chuyện chết là cái tuổi cái đàn ông nó thiên hạ nhưng riêng mình mình chỉ là gái chính viên chỉ có một chồng yêu một người trai mà chung thì chỉ thờ một chúa người gái trên chỉ thờ một chồng nhưng mà đã bước ra đường thì mình phải là trở thành ra một cái niềm đam mê hâm mộ ghen tị của nhiều người thì tốt nha nhớ cái nè ừ. ở đây cũng vậy à, ở đây cũng vậy một cái vị chân tu không có mong ai mà gọi là cung kính lễ bái mình hết nhưng mình phải sống như thế nào để trở thành cái đối tượng mà người ta nhìn vô người ta muốn quỳ sập xuống không biết có nghe kịp không đó khổ vậy đó. rồi cái thứ nhất là gì ta cái thứ nhất là sakaramo nó sắc ờ, không cái thứ nhất là la ca mô có nghĩa là gì là mong được ờ, là cúng dường mong được cái là cái là lại lọc vật chất la mô là lại lọc lại lọc vật chất mong được được những cái này kia là vật chất thì ờ, quý vị cung kính chư tăng thì cách nói của chúng tôi không khéo thì làm cho quý vị hiểu lầm tôi nghĩ tôi đang tuy bình ai à, không có không có, không có cái giảng kinh có buổi giảng thôi nha thì cái la phát ca môi cái là mình thích à, mình à, trong kinh ghi rõ thế này khi được cho ít thì mong được nhiều hơn khi cho cho cái đồ gì mà nó dỗm dởm mong được cái tốt tốt hơn mà đã được cho đồ tốt là muốn cái tốt hơn nữa và thậm chí là được ờ, mong được là cũng được cái tốt nhất à, tại sao là nghĩ bụng tại sao người ta không cho mình cái này tại sao mình ta không cho mình cái kia à, ước gì người ta cho mình cái nọ thì ngày nào mà mình là người xuất gia mà mình còn có cái ý mong người ta cho mình cái này cái kia đó gọi là la phát ca một nha còn thích được nghĩ đến những cái chưa được cho và thích thú với cái đã nhận nha định nghĩa la phát ca mô là vậy đó à, có cái lòng nghĩ đến những thứ chưa được cho và có lòng thích thú với những thứ đã nhận được hai cái này cộng lại được gọi là la có ca mô có nghĩa là thích được thích được ờ, gọi là, là, là cúng dường đó là lợi dưỡng sắc ca đó sắc ca đó ca mô nghĩa là thích được người ta lễ bái uhm, thích được người ta lễ bái uhm. thích được người ta lễ bái ví dụ như là một cái vị tỳ kheo À, đúng là cái này có dịp mình nói cho nó nhiều một chút. Cái này nó rất là hay. Hmm. Nếu một người mà thấy cái sanh tử là khổ, thấy được tuổi già, cái bệnh và cái chết là khổ, nếu mà họ liên tục họ nghĩ như vậy đó, liên tục sống trong những cái, cái suy tư như vậy đó thì đời sống của họ thay đổi 180 độ Nên 180 độ nếu mà người mà đủ duyên lành cái chữ đủ đây nó có hai một là đủ để đắc hai là đủ để tu nha nhớ bà con này nhớ cái duyên nó có hai một là cái duyên đủ để đắc là quá ngon còn tối thiểu là đủ để tu khó lắm bị có nhiều người là biết đạo rồi nhưng mà cái niềm tin của họ cái trí tuệ của họ cái nhận thức của họ nó không đủ nó không đủ để cho họ thấy cái chuyện mà tu học là quan trọng có rất là nhiều người à, có thể biết đạo mấy chục năm nhưng mà cái chuyện mà nghiên cứu giáo lý đối với họ nó không phải là một nhu cầu lớn người biết không không phải có rất nhiều người nói là biết đạo mấy chục năm nhưng mà cái chuyện mà xếp chân ngồi lại để theo dõi hơi thở đối với họ nó không phải là một nhu cầu thậm chí họ chưa từng nghĩ đến nữa quý vị họ chưa từng nghĩ đến nữa nhớ nha nhớ nha cái đó có vụ đó nữa chưa từng nghĩ đến uhm. chưa từng nghĩ đến thì cái đó là do anh trời lên nói trong kinh là họ không đủ ba la mật ờ, ba la mật có hai một là đủ để đắc đủ ba la mật để đắc thánh đó là cũng gọi là đủ cái trường hợp thứ hai đó là đủ để mà tu bởi vì nó kỳ kỳ, bởi vì nếu mình không đủ đắc thánh ít ra mình có đủ cái hứng thú à, có đủ hứng thú tự mình có đủ lửa để mà mình tu tập ba la mật thì đó cũng là một cái đủ nha còn nếu mà cả cái chuyện mà tu tập mà mình cũng vẫn không đủ lửa thì cái đó gọi là thiếu nghiêm trọng thiếu nghiêm trọng thế chứ mình ví dụ như bồ tát thì bồ tát cái đẳng giác khi mà chưa thành phật thì ngài đâu có đạt dọc đường ngài đâu có đạt tinh văn đúng không nhưng mà trong những lần người gặp phật thì ngài đâu có bị thiếu ngài không bị thiếu thiếu thì có nghĩa là tuy ngài không có đắc gì hết đúng nhưng mà cái lửa trong người ngài lúc nào cũng dư hết còn mình thì sao mình thiếu hai cái một là thiếu cái duyên lành để đắc và thứ hai thiếu cả cái duyên lành để mà bổ sung mình thiếu cả đó nữa cho nên nó là cái chuyện mà đắc đó là chuyện khác nhưng mà cái chuyện mà mình hiểu mình nhận thức và mình tin cậy mình nỗ lực đó là đòi hỏi ba la mật rất là lớn bởi vì các vị biết không cái kinh tạng này nè cái kinh tạng này thiếu duyên học nó ngán lắm ngán lắm bởi vì thấy một là trong nó tới nó lùi nó tới nó lùi có nhiều đó thôi nhưng mà không phải không phải vậy đâu thì cái hiểu mình nó cạn cho nên mình thấy nó trùng chứ nếu mà mình hiểu sâu một chút mỗi lần mình thấy cái trùng đó là mình lại nhớ đến vô số vấn đề liên quan tới, tới cái, những cái mà mình thấy gọi là trùng đó. nhớ nha ừ. thì cho nên nếu mình thấy đời là, là khổ đó thì vì nó không có thiết tha gì chắc hết thí dụ như mình nói với anh chiều đi với anh chiều đi thật ra mà nói với rất nhiều người đó cái chuyện mà nhịn ăn chiều đối với họ nó là cả vấn đề rất là khó khăn nhưng mà nếu họ bình tĩnh họ nghĩ lại đó thì coi chừng tôi nói thiệt chậm nếu bình tĩnh nghĩ lại thì rất có thể cái chuyện ăn chiều nó là thói quen tâm lý nha yeah, nó là thói quen tâm lý có nghĩa là tới cái giờ đó thấy tự nhiên mình thấy cái bụng nó trống rồi tự nhiên mình muốn cái này muốn cái kia chứ thật ra đó một cái người mà thiết tha cầu đợi giải thoát thì cái chuyện ăn chiều đó, nó không phải là nhu cầu là vì sao là vì tới bốn lý do thứ nhất cái này kinh nói nha thứ nhất giảm một bữa ăn là ta bớt đi một nửa cái nhu cầu trong cuộc đời vì đông đông có hiểu đó không ta giảm một bữa ăn ra trong 14 ngày thay vì mình ăn tối mình dẹp bữa ăn sau 12 giờ trưa mình dẹp cái đó là mình bớt được một nửa cái cái nhu cầu trong cuộc đời của mình gớm không để cái mặt nó có bao nhiêu đó quý vị tại dẫn qua quý vị nghĩ quý vị có tiền để quý vị quất cho hai ba tủ đồ với xin lỗi nha cái đó là tại vì kiếp trước mình cũng nghèo quá bây giờ gặp áo quần mình mua mình phải chứ cái người thật sự mà họ đã ly dục nhiều đời đó họ không có mà, mà, mà quất cho cả núi đồ vậy đâu và sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện mà để gây thù gây quán tôi cũng nói quý vị là phật là nữ mà mỗi lần mình đi trang điểm phấn son quần lão lụa nhớ cái này ra đường không ai nhìn mình đâu mình tưởng vậy thôi tại vì nó chỉ có ba hạng mà người ta dòm thôi hạng thứ nhất là người nổi tiếng người quan trọng ví dụ như bà thủ tướng bà tổng thống hoặc là một nhân vật cộm cán nào trong xã hội đó à, hoặc là quốc tế à, tự nhiên thứ nhất là người nổi tiếng hoặc là người quyền lực thứ hai đó là cái nhân vật đó là, là đẹp một cách đặc biệt và ba là dị tướng một cách đặc biệt không nó như vậy nói gọn lại thì nó chỉ còn có hai thôi à, có nghĩa là anh xấu đẹp một cách đặc biệt còn hai là anh phải là nhân vật lớn người ta mới nhìn còn nếu mà anh không có lọt vô hai cái hạng mà này là một là là nhân vật lớn hai là xấu đẹp đặc biệt thì không ai nhìn anh ta như vậy thì cái nhu cầu áo quần của mình nó mình phải nghĩ lại mùa hè thì mình mặc cái đồ nào mà cái vải nó mát hút mồ hôi mùa đông mà cái nào nó ấm nhất là ở xứ lạnh thì tránh cái đồ static với cái đồ mà mình nó, nó, nó, nó tích điện chỉ thôi chứ còn ngoài ra chúng ta không có cần phải đầu tư quá nhiều như vậy nha đầu tư quá nhiều mà khi mình, mình có khả năng mình mua nhiều vậy đó thứ nhất mình mặc nó hết thứ hai nó khi mình mua nhiều mình sẽ nảy ra cái bệnh rất là quái gở đó là sợ mặt trùng tiền bạc mình có nhiều người họ cần mình không cho mình lại đi mua đồ để về mình mặc mình sợ trùng có nghĩa là mua về mặc có một lần lần sau thích lắm thích lắm mới mua mà đó là mặc xong không dám mặc lần nữa thì sợ bạn nó thấy à, nó tưởng mình có nhiều đó thôi à. thì bữa nay tôi đem cái chuyện này ra tôi nói mặc dù nó mắc mới thời pháp nó mắc mới nhưng mà nó ảnh hưởng giúp cho rất là nhiều người có nghĩa là khi mà các vị thấy rằng tấm thân này là của nợ các vị không có mất nhiều cái thời gian cho những cái nhu cầu rẻ tiền thì nãy tôi đang nói chuyện ăn một ngày như vậy đó mình bước tiết kiệm mình tiết mình mình ngưng được một bữa ăn đó là mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc thời gian công sức thứ hai theo khoa học theo các chuyên gia dinh dưỡng anh cần một buổi sáng để bù đắp cho nguyên cái đêm hôm qua không ăn nha đó là chuyện nhất chuyện thứ hai anh cần một buổi trưa nó đàng hoàng nó đủ chất cho một ngày 24 giờ và anh nhịn từ đó cho tới sáng hôm sau thì khi sáng hôm sau anh chỉ cần một buổi điểm tâm nhẹ thôi nhưng mà nó để nó bổ sung cho những gì nó thiếu trong nguyên cái thời gian mà anh nhịn hôm qua đó thì như vậy mỗi ngày chỉ có một điểm tâm và một buổi trưa là nó đủ để sống mà nó còn ghê hơn cái đủ nữa nó là lành mạnh vô cùng ai mà có người thân mà muốn người thân nó đời đời sống với mình thì hãy quỳ xuống gian sinh cầu khẩn người đó ăn ngọ nha văn sinh người ăn ngọ bởi vì khi du ăn ngọ đó là cái thời gian mà du sống gần tôi không? thời gian mà tôi còn gặp du trên đời thì nó sẽ dài hơn rất là nhiều bao nhiêu người đông đông này tôi nghĩ chắc bác sĩ dự bác sĩ dược sĩ không chắc biết cái này sau 7 giờ đêm đặc biệt là 3 tiếng đồng hồ trước khi ngủ thì đừng có để cái bụng mình nó coi như nó ấp ấp. mà đặc biệt là với những đồ dầu mỡ khó tiêu nhất là red meat seafood nha yeah à, thì khi mà mình ý thức được như vậy điều thứ nữa đó là mình thấy cái thân này nó là gánh nặng nó là của nợ thì mình không có thời giờ để mình nghĩ nhiều về những nhu cầu khoái lạc khoái cảm trong đó có ăn ngon chính vì mình sống phóng dật sống thất niệm nha phóng dật thất niệm mà cộng với một chuyện đó mình không có biết Phật pháp cho nên đó là tuy nhận là Phật tử nhưng chúng ta đa phần là sống theo thói quen sống theo cái bản năng sống theo cái bad instinct không rất là tệ nha chứ còn chỉ riêng cái khoản cái cái ăn khi thời đó nếu một người mà biết biết đạo đó chỉ trừ được cái là cái nhu cầu ví dụ như buổi, buổi trưa họ vì lý do là họ ăn ít họ ăn được thì buổi chiều họ đói họ có thể dớt giác chút đỉnh à, nhưng mà vẫn trong cái tinh thần là phương tiện chính họ họ biết chính họ họ biết đó là phương tiện chứ nếu mà mình không thật sự là nhu cầu chỉ vì nghe cái mùi thơm rồi nhào vô ăn chỉ vì thấy thích thì nhào vô ăn thì cái đó sai tinh thần của mình nha đấy hoặc là có trường hợp mình thấy mình bắt queo nhất chiều mình không ăn mình tưởng mình ở trong sạch và trong gì đó mình đi nấu ăn à, mình nấu ăn rồi mình nêm nếm rồi mình để dành sáng mai mình ăn mình à, thì cái đó cũng không đúng không đúng theo tôi rồi đó không đúng tại vì là phải chuẩn bị chuẩn bị buổi sáng rồi chứ không buổi chiều phải để trống thời gian chứ buổi chiều nếu mình không ăn mà mình nhào trước mình nấu cái chuyện mà mình phải nấu cho chồng cho con thì cái đó người ta cắn răng người ta thay đổi người ta thông cảm nhưng mà trường hợp như mình ở mình mình thì nó cần thiết quý vị có thể diện cớ gì nó ở ờ, đây tôi ở mình tôi nấu sáng mai tôi ăn thì cái đó là do mình diện nhưng mà thật ra chính mình biết rất rõ là mình cứ quần quật quần quật dưới bếp bởi vì mình khoái dưới bếp cái ờ, khoái dưới bếp nó khác còn cái hoàn cảnh mà phải làm nó khác cái chuyện này chỉ một mình quý vị biết quý vị đừng đi giải thích với tôi nha tôi không có nghe gì quý vị giải thích đâu nha cái chuyện này tự lòng quý vị biết quý vị biết là quý vị có quá dư thời gian để mà các vị nắng ná ở dưới bếp nó khác còn cái hoàn cảnh kẹt mà cái gì phải chuẩn bị cho ngày mai đó, đó là cái chuyện khác tự mình thấy thôi mình tu là tự mình thấy chứ còn không ai nhào vô giải thích bởi vì tên nào đứa nào thằng nào con nào nhào vô là mình đều đá văng ra hết tại vì mình lòng mình sao mình biết chứ làm sao mà, mà ai biết được Đấy. cho nên là chỉ mình mình biết là tại sao mình làm như vậy thôi nha thì ở đây bị tỳ kheo khi mà hiểu được cái thân này nó là của nợ nó là gánh nặng thấy được cái xâm tử là đại sư thì cái chuyện mà ước mong trong đợi người ta cho mình cái này cái kia đó, nó sẽ bớt đi rất là nhiều và cũng theo tinh thần trong kinh nha một tỷ kheo thứ thiệt luôn nhớ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào cho nên vị đó rất là e ngại cái chuyện mà chết để lại nhiều tài sản yeah, các vị phải nhớ cái này vị tỷ kheo trong sạch thứ thiệt một lòng cầu giải thoát đó. ngoài những cái điều kiện tâm lý là không có mạng này nọ nó còn có một chuyện nữa vì nó luôn luôn ý thức được là mình có thể chết bất cứ lúc nào nên không có ngu gì không có dạy gì mà đem bôn ba cái thân cò của mình á đi tha cá về chắc cho mày một đống rồi lăn đùng ra chết rồi tiếc núi lưu luyến các vị nghe kịp không các vị hiểu này không cái này rất là quan trọng rất là quan trọng cái này uhm, rất là quan trọng cứ nghĩ là mình sẽ lăn ra mình chết bây giờ mình nói ra nghe nó ích kỷ nhưng mà mình cứ nghĩ gì cũng đỡ bây giờ mình làm xong lăn ra đứa gánh ăn mà mình mình mình mất thời gian tu học mất đi cái cơ hội làm người nha mất cơ hội làm người làm người mình cứ không có lo học hội giáo lý mình cứ cắm đầu lo đi kiếm này kia tiếp theo nó làm thích được cúng bái thích được đã ca đó là thích được lễ bái mình là cái gì mà mình thích cái cảnh mình ngồi yên cho nó quỳ nó lại cho cũng nó sướng lắm hay sao nhận một trả mười xưa nay lúc nào cũng vậy mình chửi xã hội đen làm cho dây cắt cổ thật ra đó, cái lý nghiệp báo nó còn khốc liệt hơn như vậy rất là nhiều theo tôi biết có trường hợp này có những vị tỷ kheo tự biết mình không thanh tịnh vì nó tránh không có dự tăng sự không có tránh đi nhận tiệc tùng trai tăng để nhận bao thơ để nhận cái sự lễ bái cúng dường thà là như vậy còn tốt hơn là mình gọi là thoải mái gọi là dấn thân trong mọi dùng lửa đạn miễn sao nhận được cúng dường nhận được lễ bài thì cái đó chuyện mình mê bói đó là chuyện của mình chuyện khác nhưng mà mình lại tiếp tục không nhận ra mê bói đó mình lại đi dấn thân để đi nhận cái đó mà ai nói thì thù thì cái đó ừ, cho em vô ok ừ. tiếp theo đó là anawanyatika mô có nghĩa là mong được người khác biết tới ừ, mong được người khác biết thật ra nó là bên uh, bên Hy Lạp ngày xưa có cái nhân vật có tên là Des Desmoten Desmoten ông có một câu ông là một nhân vật rất là nổi tiếng ai học về lý luận logic học về philosophy của Hy Lạp là đều, đều biết ông Desmoten ông có một câu nói rất là nổi tiếng đó là khi ai khi nghe ai mà nói xấu tôi thì tôi tự nhủ lòng cũng may là người ấy biết về tôi chưa nhiều các vị nghe kịp không mỗi khi mà tôi nghe ai à, tôi, tôi, tôi, tôi nghe ai mà mà mà mà, mà, mà nói xấu tôi đó thì tôi nghĩ rằng cũng may là nó biết về tôi chưa có nhiều cái câu này rất là sâu thì biết không tại sao mình mong người khác biết tới mình để người ta nể phục tới thần tượng mình tại sao mình không chịu nghĩ một cái cái cách nghĩ khác nó thông minh hơn là khi mình mong được nổi tiếng là mình đang mong một cái chuyện mà mỹ nó kêu là impossible tại sao là bởi vì cái con người của mình nếu mình là một bậc thánh mới là pha lê những cái mình mình muốn người ta biết về mình á, thì toàn là đồ sạch sẽ không à. nhưng mà phàm phu lại khác khi mà mình còn có cái lòng mong người khác biết có nghĩa là mình còn là phàm đúng không đấy mà khi mình còn là phàm ấy mà mình mong được nổi tiếng thì dĩ nhiên mình chỉ mong người ta biết đến những cái mặt tích cực của mình thôi đó là chuyện impossible khi mà người ta hâm mộ mình quá người ta sẽ đi là đào sới nghiên cứu đấy. mà lúc nó đào sới nghiên cứu nó sẽ lầu lên cái rất là tệ cho nên đã tôi nói chỉ impossible là vậy bởi vì không thể nào mà mình muốn người ta biết đến mình trên những mặt tốt hết trơn cho nên một vị bí kheo có trí cái suy nghĩ thế này thứ nhất mình có cái gì mà đáng để mà người ta biết tới thời đức phật cứ biết bao nhiêu vị a la hán thuộc lòng tâm tạng lục thông không bốn trí vô ngại mà người ta vô trong rừng sâu người ta ở cho tới ngày người ta chết không mong ai biết còn mình bây giờ là lên chôm được ba mớ cái là mình muốn người ta biết tới mình mình trở thành minh sư trở thành đại sư trở thành đạo sư rồi có một cái đồ trúng trị đồng đông đảo vậy đó thì cái nói đi cũng phải nói lại một phần cũng do phần mình à, mình cũng đẩy mọi sự nó đến cái, cái sự tình nó ra cái nông nổi đó chứ nếu mà người mình là người cư sĩ mà mình cái thái độ mình mình nó, nó bình tĩnh nó đừng có nông nổi nó thì đâu nghe mình đấm mũi mình dắt nhiều mình đi là này giáo lý chịu học rồi cứ thích mê mê, mê cái là cái bị cái hội chứng gọi là hùa đám đông á thấy đám đông mà nó theo ai bị theo mà mình không có hề biết được rằng cái đó nên hay không nên Đấy. Giờ đó ở đây bị tỳ kheo còn mong người khác biết là như vậy không mong người khác biết thì đó là chuyện bất khả là vì sao là vì khi mà mình mong người khác biết được mình qua những mặt tích cực thì những mặt tiêu cực mình giấu ở ngã nào nghĩ như vậy hiểu như vậy thì vị tỳ kheo sẽ không còn thích cái chuyện muốn người ta biết tới nó thẳng là nổi tiếng đó à ha lá phi nha tá phi nha tá vào cuộc à, rồi tiếp theo nữa là giả định như cho tới ngày mình chết giả định như từ hôm nay cho đến ngày mình chết toàn bộ cái thế giới này ai cũng quỳ mập với chân mình hết thì mình được cái gì mình được cái gì nếu mà mọi người đều quỳ mập với chân mình hết đây à, bây giờ từ giáo hoàng tổng thống mỹ rồi mẹ ông chủ tịch nhà băng ừ. ờ, quốc tế rồi, rồi, rồi chủ tịch rồi, cái cục dự trữ liên bang rồi, giáo hoàng tổng thư ký liên hiệp quốc những vật mà bự nhất của thế giới đó, những vật đó to đùng những vật đó là tới là điều là kính ngưỡng mình hết rồi mình được cái gì nếu mà nói bình tĩnh là suy nghĩ kỹ này mà cái người ba la mặt mà non kém họ nghe này họ không có hiểu nói dòng gì nổi tiếng cũng đã nghĩ kỹ đi nó đã chỗ nào một khi mình đã được người ta biết rồi nó mất tự do thì biết đi đứng là mật vụ bảo vệ rồi sợ ám sát rồi chưa kể thì khi mình thèm mỗi giây phút rồi ra còn biển mặt xà lõn ngồi mình vậy nó đâu có được lúc nào của tụi paparazzi nó cũng rượt cho nó chụp hình à, rồi chưa kể là, là, là, là có những cái nhu cầu sinh hoạt liên tục cá nhân gì đó mà mà, mà thèm có ăn chúng tôi bún bò bên lề đường vậy nó cũng không được nữa sợ bị bắn sợ bị giết sợ bị thuốc ví dụ vậy ngồi mình nghĩ đó ngoài đời còn trong đạo mình cũng vậy mình có cái gì để cho người ta biết khi mà mình mong người khác biết mình nên là mình đã tự mâu thuẫn với mình là mình chỉ mong người ta biết mình những cái điều tích cực mà mình có mặt tiêu cực tính sao đây rồi tiếp theo là tiếp theo là cái gì ta kinh gì đây nè à, rồi không tàm quý à, rồi một hai ba bốn năm sáu bảy qua tới bảy rồi wow, bữa nay học qua tới bảy rồi ghê ta tàm quý ác dục tà kiến rồi tàm đây là không biết thẹn thẹn đây nó có hai trường hợp thẹn đây là nghĩ về mình và hai là thẹn là vì nghĩ về cái đoàn thể à, nghĩ về mình là là sao nghĩ về cá thể và nghĩ về đoàn thể nghĩ về cá thể là thế này là người như mình mình biết Phật mình biết Phật pháp hoặc người như mình là lặp lặp lặp la sao đó mà không lẽ mình lại như vậy hay sao thì đó gọi là thẹn biết thẹn với cái điều xấu khi nghĩ về bản thân còn thứ hai nữa là thẹn với điều xấu khi nghĩ về đại thể có nghĩa là sao là nghĩ rằng mình là người xuất gia hoặc là mình là người của một cái đoàn thể của một giáo hội của một cái tông môn uhm. Ừ. lẽ nào mình lại <clears throat> lại như vậy gọi là nghĩ rằng trong cái giới vô hình khuất mặt thì cũng sẽ có những người đang quan sát mình nó đang nhìn thấy mình mỗi lần mình lâm nạn thì mình cũng cầu chư thiên à, mỗi lần lâm nạn mình cũng cầu chư thiên lâm hết mà đôi khi nó tới hồi mà mình làm việc mỹ bạ thì mình quên mất mình không nghĩ là chuyên họ đang nhìn mình yêu vậy đó thì trong trường hợp đó mình cũng biết thấy thẹn thì như vậy cái thẹn này nó có hai trường hợp một là thẹn nghĩ về cá thể nghĩ về mình hoặc là một cá nhân nào đó còn hai là nghĩ đến đoàn thể nghĩ đến đại thể thì nghĩ đến đám đông nghĩ đến xuất xứ của mình à, nhớ cái hai cái thể đó đó, đó là tàm và và theo trong kinh á, thì tùy tùy người tùy trình độ tùy hoàn cảnh mà cái cái tàm cái thẹn tội lỗi đó nó khác nhau thí dụ như đó với một vị tỳ kheo à, cảm thấy vi phạm một vài điều ở trong 227 giới vì nó thể thẹn nhưng mà có rất là nhiều cái giới 95 phần trăm giới tỳ kheo thì đối với người cư sĩ nó chẳng là gì hết không có gì hết 95 phần trăm giới tỳ kheo họ đem để bao nhiêu cư sĩ thì họ họ mà họ phạm phải những điều đó họ thấy có gì kỳ á à, nhưng mà đối với tỳ kheo hai trăm bảy giới đó, thì, thì cái nào cũng có thể là làm gì đó thấy thấy tự thẹn hết rồi nha như vậy thì trong Bali gọi là trực tiếp bạc trực tiếp bạc nghĩa là cái sự nhạy cảm mà sự bén nhạy đó cái tiếp bạc cái tiếp bạc ở mỗi vị khác nhau ừ, ở mỗi vị khác nhau thì tùy hoàn cảnh thì trường hợp thứ nhất là tùy cái giới phẩm thứ hai nữa là tùy cái, cái căn cơ ví dụ ở ngoài đời mình thấy cái người có học á, họ dễ thấy kỳ cục với nhiều chuyện mà dân ít học á, với bình dân thì có rất nhiều chuyện thấy bình thường dạ yeah, thấy bình thường ừ. thấy bình thường thấy uh, đi lễ chùa gì đó cái ra rồi góc xanh rồi nó kê mấy cục gạch lên chổng mông thổi vù vù vù vậy đó nấu ăn vậy đó nấu trong đất chùa xong rồi cái trần mà xà lõn vợ con quay vần rồi bầm bầm sắc sắc là ăn hết hà hết hà đâu lo cái không gì kỳ mà dân trí thức thì không một là họ giàu nghèo giàu biết họ cũng một là ra quán quán bình dân họ ăn còn không họ muốn nấu nướng thì cũng kín đáo cho họ thoải mái vậy có nhiều chuyện của mình dân em chỉ bình thường lắm ừ, chỉ bình thường thì tùy tùy tùy tùy tùy cái hoàn cảnh tùy cái môi trường tùy cái trình độ tùy cái cảnh giới ha à, vậy là là cái thẹn đây là vậy đó có nghĩa là có những việc ví dụ như họ thấy mình họ thấy bản thân họ mà làm cái lỗi lầm nào mà liên hệ tới tham sân si họ thấy thẹn nhưng có những người họ thấy cái gì mà liên hệ đến thân nghiệp khẩu nghiệp họ mới thấy thẹn nha à, nhớ cái đó có những người mà họ thấy rằng cái, cái việc xấu này nè nó có liên hệ tới thân nghiệp khẩu nghiệp họ mới thấy thẹn họ thấy cái, cái việc làm này mà người khác biết ấy, thì kỳ lắm do đó họ mới thấy thẹn còn riêng trường học thứ thứ hai đó nó cao hơn không cần thân nghiệp khẩu nghiệp chỉ cần đó là ý nghiệp họ đã thấy thẹn và họ cũng không cần có ai biết tự họ biết họ cũng đã thấy thẹn đó là, là tôi nghe nói vắn tắt vậy nên tôi đã nói rất đầy đủ về cái chữ tạm ở đây nha rồi cái quý quý đây là sợ quý đây là sợ trước cái điều quấy điều lỗi cũng y chang như cái tạm như đó là tùy người tùy trình độ có những người phải đâm heo thuốc chó họ mới thấy là tội lỗi nha đâm heo thuốc chó cướp của đốt ừ, nhà giết người họ mới thấy là tội lỗi nhưng với rất là nhiều người chỉ cần nói một câu mà làm cho người khác họ đau lòng mình cũng thấy đó là tội lỗi nha mình lỡ mình hiểu sai mình hiểu lầm một người nào đó mình cũng dây rứt không yên đó mình nó cũng là cái tội lỗi nha nhưng có nhiều người thì không nhiều người thì họ phải là cái chuyện gì đó mà là liên hệ tới pháp luật họ mới thấy là tội lỗi chứ còn mà xã hội lên án chưa cắt đối họ nó là lỗi nữa. nha nhớ cái đó và trong kinh nói rất rõ là cái quý này nó gồm có bốn một là sợ cần rất lương tâm hai đó là sợ tiếng đời mai mỉa dị nghị dèm pha thị phi dư luận thứ ba nữa nó gọi là sợ pháp luật trừng trị và cái thứ tư nó là sợ cái khổ báo kiếp sau bị uh, băm dầm uh, trong các cõi xã đọa nha à, để cái như vậy thì cái sợ tôi nói nó gồm có bốn trường hợp một là sợ cắt đứt lương tâm hai là sợ là tiếng lời dị nghị hoặc là chửi rủa ba nữa là pháp luật trừng trị mình sắp làm gì đó mà mình nghĩ đến pháp luật mình cũng ngại thì đó cũng gọi là quý nha rồi bốn là sợ khổ báo sợ khổ báo là nghĩa là mình sợ mình làm những kiếp sau mình sẽ bị cái kia nha yeah. quý tàm quý còn ác dục là sao ác dục nó có hai nghĩa áp dụng ở đây cái một đó là có chỗ nghĩa đặc biệt đó là mình xấu mình muốn người ta nghĩ mình tốt đó là áp dụng trường thứ hai đó là áp dụng đây có nghĩa là cái dục mà nó gắn liền với cái tài kiến à, cái dục ở đây là gắn liền với tà kiến thích mà không hề thì cấm đầu thích mà không hề biết rằng cái đó là không nên không hề biết rằng cái gì cũng là vô ngã vô thường rồi gọi là cái thích mà gắn liền với tại với phiền não gắn liền với tà kiến đó là ác dục muốn nhiều cũng là ác dục muốn sai sự thật cũng là ác dục cái muốn gắn liền với tài kiến cũng là ác dục ừ, ác dục à, ác dục rồi cái gì ta ác dục rồi cái cuối cùng là cái tà kiến à, ác dục rồi cái tà kiến ừ. Uhm, tài kiến bữa hả tôi nói rồi tà kiến nó có hai là kiến nó có hai một một là thường kiến hai là đoạn kiến nó nói gọi nói rộng thì nó có 62 còn nói nói hẹp nói nó gọn á thì nó có hai hai thôi thường kiến và đoạn kiến tôi đã phân tích ba loại thường ba loại đoạn ở đây tôi ghét tôi đừng nói nữa nha tôi chỉ nói gọn thôi đó là thường kiến là tin tưởng vào cái sự vĩnh cửu vĩnh hằng của một cái gì đó như linh hồn của mình hay là của một cái tôi cái ta của một cảnh giới siêu nhiên nào đó gọi là, là thứ kiến tất cả chúng ta ở đây là điều mất vô thường kiến hết nói về các vị nhảy nhõm nên đâu có đâu có tôi học do Phật pháp mà tôi đâu có sai chẳng qua trên mặt nổi mình nghĩ mình không có thật ra trong đá lòng mình là mình mất thường kiến là thí dụ nhưng mà có những cái trụ hoạch mình có những cái trù vặt mình tính rằng là sang năm mình sẽ làm cái gì cái gì mùa hè năm nay mình sẽ làm cái gì cái gì bậc thánh họ cũng có trù vặt nhưng mà cái của bậc thánh thì gọi là tà kiến vì bậc thánh họ xét thấy họ có đủ thời gian để làm chuyện đó hoặc là họ thấy rằng nếu mà vị nó không có thần thông thì họ chỉ nghĩ rằng nếu ta có điều kiện ta sẽ làm chuyện đó vì chuyện đó là việc, việc cần thiết nha đó là vị thánh còn phàm phu thì không mình nói là mong manh chứ thật ra nó trong lòng của mình nó lúc nào cũng âm ỉ âm ỉ lén lút mình tin cậy là mình còn lâu lắm còn lâu bao nhiêu thì mình mới nói được nhưng mình việc lát lát nghĩ lâu lắm ờ, mình ráng mong đợi và mình làm phước mình cũng mong không nói ra nhưng cũng mong được về trời rồi mình cũng mong sau này mình gặp Phật rồi mình được giải thoát nhưng mà sẽ được tu hành trong cái điều kiện ngon lành gì đó nhưng mà tất cả suy nghĩ đó nghe thì nó bị bậy hết nhưng mà thật ra đó nó gắn liền với cái niệm ngại chặt, tôi sẽ được cái này tôi sẽ được thế kia cái khi chỉ có tình hành giả tới niệm xứ họ mới hiểu rằng tất cả mọi ước mơ của mình nó chỉ có một ý nghĩa thôi đó là dục do mình muốn cái này muốn cái kia chứ đừng có mà gắn lên trên nó một cái <coughs> một cái mỹ từ một cái nhãn hiệu một cái logo nào hết muốn chỉ là muốn còn khi mà gắn cái tôi vô trong đó là bắt đầu nó lớn chuyện rồi nha tất cả những hoạch định những lý tưởng những cái, cái, cái kế sách của mình nó chỉ là dục thôi dục nghĩa là cái một cái ước muốn trong trong tâm thức mình còn cái người biết chuyện thì thì họ không còn dục nữa họ chỉ thấy cái gì cần làm thì làm chứ còn kia mà muốn mà thiết tha thì không cho nên nên là bên tâm tông mới nói rõ là vị tu đà hoàng thì hết lòng kính lễ phật tổ xem thích ca xem thế tôn xem như lai là bậc đạo sư vô tượng xem thấy rằng hạt bụi dưới chân Phật cũng đáng để cho mình đội lên đầu vì tôi đồ quên á thấy vậy thấy hạt bụi dưới chân Phật cũng đáng để đầu nhưng họ không còn một mãi mai thiết tha mà nghĩ đến cái chuyện mà gọi là hành ba la mật để trở thành phật tổ mặc dù cái chuyện đó, là chuyện không thể được đúng cái chuyện đó chỉ không một khi đã đắc cái đồ quần rồi mình không còn cơ hội để mà mình, mình đổi nguyện nữa nhưng mà giả định á giả định liệu tôi quần không còn thiết tha nó bởi vì sao là bởi vì mình phải tìm hiểu tại sao ngài chỉ còn cái khả năng đầu thai bảy kiếp tại sao vậy nó quải rồi cái tinh thần người ta người ta đã nản, nản lắm rồi à, người ta lại phật người ta cung kính phật như vậy nhưng mà kia người ta mà đầu tư lưng hồi tái sanh vô trong cái tài khoản phật tổ đó là người ta quải người ta không có không có cái xiên nữa thương lắm quý lắm đúng nhưng mà không đã không còn đủ cái cái muốn mà mà như vậy nữa ừ, nhớ cái đó nha cái người biết chuyện họ không còn muốn đi xa nữa cho nên ở đây cái vấn đề nó lắc léo của đạo Phật ở chỗ là bậc đại căn đại duyên mới trở mới trở thành Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát mà trong thời gian mà chưa thành Phật phải là phàm phu một trăm phần trăm vì vậy anh mới có đủ nhiệt quyết để anh đi nha anh mới có đủ nhiệt quyết để anh đi nhiều lý do lắm mà trong đó lý do quan trọng nhất anh phải là phàm phu thì anh mới có đủ nhiệt quyết để anh đi quãng đường còn lại nói đâm na nè anh là một đứa học trò anh phải đi xuyên anh phải xuyên học đến lớp nhưng mà anh phải có được cái niềm đam mê của một đứa con nít anh thích thì hái trái tắm sông bơi lội đá banh đánh đao băng bi anh lại thích đàn giống như bạn bè mấy cái thích thì nó mới cộng lại nó nó cộng lại vào cái bước chân của một cậu học sinh mặc dù cái chết thì học sinh là mỗi ngày để đến trường đi học đúng nhưng mà cậu thanh niên cậu học sinh này là cậu phải có đủ những cái hứng thú đó để mà cậu tiếp tục cái, cái quãng đời học sinh chứ nếu mà cậu đi vào học lớp tiểu học mà bằng cái tâm tình bằng cái não trạng bằng cái trình độ của một cái người mà gọi là trưởng thành nó rất là khó biết cái này quý vị có hiểu hay không nó khổ chỗ đó chứ có hiểu được không à cái này quan trọng lắm cái một đứa bé đó, nó nó nó có đủ cái điều kiện tâm lý để nó làm những cái chuyện mà người lớn không còn đủ siêng nữa nha không còn đủ siêng quý vị biết cái chuyện mà mình ngồi mà ba bốn mạng mà bò dưới đất rồi coi con dế nó đá rồi bỏ mấy con cá đi tia vô mấy cái keo cho nó đá nhau đó. nó vui quá vui đi rồi leo cây hái trái tắm xong rồi, ờ, rồi mượn trâu mượn bò người ta cởi nhà ta nghèo thôi đi chăn trâu của mình nó mình cũng ráng đi leo đi xin đó, cho leo lên trâu rồi nó nó nó lé nhà đâu có thiếu vậy mà cũng phải đi, đi rủ hàng xóm đi, đi hái trộm trái cây nhà ông tư bà ba rồi cho nó vui leo rào rồi cử đứa dưới cảnh giới còn đứa leo lên hái thì già chị non ngọt chát thì cũng hái liền xuống khoái là bị rượt thích lắm thì cái tuổi thơ đó tại sao mình vui được là bởi vì mình còn một chút dạy <coughs> khờ của con nít khi mà ta không còn cái khả năng dạy khờ nữa thì lúc đó ta đã tú tài ta đã đi vào đại học ta là sinh viên bắt đầu ta đã, ta đứng lại rồi chỉnh lại rồi mấy năm sau ta ra trở thành là MABA là thạc sĩ là tiến sĩ là professor là giáo sư đại học là bác sĩ dạy phẫu là nha sĩ là luật sư đó, thì cái cái lúc đó đó là càng theo năm tháng thì chúng ta càng bớt dần bớt dần những cái cái trẻ con đi nha ừ. cho nên là cái cái ở đây nói về tài kiến là nó có hai trường hợp một đó là cái thường kiến có nghĩa là cái vị vị vị, vị phạm phu á à, giàu muốn dù không trong đáy lòng của họ đó, họ vẫn trông đợi một cái gì đó trường cửu bền bỉ mà kiếp này biết cái Phật pháp á, còn kiếp sau đó mà sinh ra gặp mấy cái đạo mà nó kêu mình về trời về thiên đàng gì đó là coi như là đi là mình mê là cái chắc thì kiếp này biết Phật pháp mà thì mình ráng mình né né né vậy thôi chứ còn mà khi mình cái cái cái chủng tử mà thường kiến không có mắt thì đời đời chúng ta phải có cơ hội được không trong khi đó một người chính kiến họ phải hiểu thế này không có một cái gì tồn tại quá một sát na tất cả chỉ là chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt tôi nói rồi cuộc đời này không phải là cái line cũng phải là spot mà nó là dot nó là nhiều cái dot cộng lại thành cái cuộc đời của chúng ta cái này rất là quan trọng không? hiểu được, được tất cả chỉ là những spot hoặc là khá hơn nữa đó là những cái dot thì nó phải là thường thường, thường ký còn đằng này em nghĩ nó là một cái line unlimited từ trẻ cho đến trung niên rồi già rồi lúc chết rồi đi đầu thai kiếp khác nó có một cái gì đó gọi là ông, ông, ông ba và tư thành tí thành bèo thì đó là thượng kiến còn đoạn kiến là cái sự phủ nhận sự chối bỏ những gì mình không chứng minh được thì đó là đoạn kiến nha gồm có à, gồm có những trường hợp sau không tin tái sanh này không tin những đề nghiệp báo nhân quả báo ứng không tin tái sanh không tin không tin vào cái cõi này cõi kia không tin vào cái sự chứng ngộ của ai đó trong cuộc đời này không tin có thánh nhân nghĩ thì thằng nào đi nữa là sanh ra đời sống khó tứ thọ là chết chết rồi trở về với, với cây cỏ đất đá cát bụi chứ không ai cái vụ ai thánh này cái thà phàm nhất chẳng qua là ông này hiền hơn kia này thông minh hơn kia kia ngu khờ hơn thằng này vậy thôi nhưng mà chết rồi tất cả đều trở về với gọi là cát bụi đất đá cây cỏ hết tại sao như vậy là bởi vì mình cái não trạng mình nó rất là đơn giản mình cho rằng mọi thứ những gì mà mình không chứng minh được mình không hiểu nổi thì cái đó đều là đều là không có nó nóng dữ lắm rồi hẹn lại ngày mai gặp lại quý vị nha à, mình à, rồi chúc các vị một ngày vui